Pew pew pew. Baby nut guy, baby nut guy, pew pew pew pew. Sẽ như Vincara anh cùng với OT đi gang. Đưa tay em bay lên vút cao, lời anh nói chưa bao giờ sai. ok 안녕하세요 lóng lê tình bòi tình yêu ở trong không khí bọc kim cương lên trái tim mọi dân hứa anh quên dần đi hello mọi người nhá hello minh hậu nhá hello tuấn việt hello nguyễn kỳ hello ozin hello ache hello hào bùi hello anh em nhá chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha <clears throat> em tú đánh nốt anh tú em tú đánh nốt chắc là còn ba ngày bbe nữa đi rồi chơi mọi người ạ bốn năm ngày đi không thật ra là mình nghĩ là mai thôi mai chắc là mình chơi bbe ấy hôm nay mình chơi nốt xe ở việt một hôm để cho nó đỡ đỡ đỡ chán anh em ạ à tại vì bbe thì mình ờ, nghĩ là tầm mấy ngày cuối thì người ta update đủ thì chơi cho nó thích hoặc là mình đi ăn cắp gọi là giáo án của gớm so nha mày gớm so nhiều giáo án lắm <clears throat> không phải test tùng gì đâu heo em tú qua cốc dô đầu em chè tội búc bẩn bbe đi em tú á có cả búc bẩn bbe á hả hello mạnh hào bùi nhá <clears throat> hello hải đăng chạy nhanh thật là em chờ anh minh nhá chạy nhanh cái gì đấy anh minh à, à, à đây đây đây đây đây một con hàng đây một con hàng đây hai con hàng ba con hàng đây đây đây đây ui server việt nam vẫn còn nhiều người chơi phết nhở mình cứ tưởng là bình thường gặp toàn là cao thủ á nhờ bây giờ vẫn có mấy người thách đấu này hi hi cho mọi người biết thì hôm nay em tú đang đánh với một phong độ rất là hủy diệt đó là bốn cái top bốn <laughs> nên thành ra là săn em tú thì cũng hơi mệt mỏi đấy thật ra là bây giờ xe ở việt thì mình nghĩ là ss cũng gặp nhiều cao thủ thôi nên là chơi game nó cũng vui vẻ là chính á chứ còn không quan trọng điểm quốc gì nữa rồi hello minh quân nhá hello hàng huy nhá anh vẫn chưa biết cài tiếng việt nên chưa được trận nào à chưa cài tiếng việt á nhưng mà anh cài không được hay là sao anh cảnh tại vì em nhớ là trên youtube nó chỉ được mà tại vì em kiểu bị cũng hơi bị lười mò á chứ còn thật ra là nếu mà em làm theo cơ bản thì chưa được nhưng mà em nghĩ là phải tìm một hai cách nữa thì chắc là được thôi nhưng mà em chưa muốn chơi lắm á cơ bản là chưa muốn em muốn kiểu nó ổn định hơn á chẳng hạn như nó sửa mấy cái lỗi lặt vặt đi á hoặc là mấy cái bài à, mấy cái bài như kiểu là nhiều người chơi ấy xong rồi người ta sẽ nép lại một chút cân bằng lại một chút xong rồi mình test tủng luôn xong rồi ba ngày mình test tủng ba ngày mình test tủng xong rồi về việt nam chơi leo danh là đẹp là ổn nữa nữa nữa mười vt ăn gì đấy lô tế hành nhá lần đầu được săn ai đều à tính là lâu mới gặp hề đấy hề đánh cũng hay mà hề là idol của anh tú á từ từ nhá cái gì chơi trên đầu anh tú á óc áo vàng đâu à áo vàng sau lưng em tú đây nhưng mà em tú mười tắm xong mà em tú mười tắm xong mà áo vàng làm cái gì đấy ui trứng hai mươi sáu à mình nhớ trong lần đánh giải trứng hai mươi sáu này hình như là mình có mấy trận không nở được á trứng này lâu lắm ừ. chắc là mua ngoại binh đi nhờ một chút ngoại binh nè anh biết cài chứ không phải là không cài được anh chưa biết à anh không biết à nhưng mà anh thử lên google à, anh thử lên youtube xem anh cài anh lên youtube nó chỉ hết mà xài đá tiên chi ba rao được zone ra được ra số ba cái đấy nó bị cái gì á nhưng mà mình chưa hiểu cái đây lắm mình thì mình xem clip rồi nhưng mà mình không hiểu là sao lại cứ zone nó lại ra tướng được anh em nhở mình cũng không hiểu á tại vì mình thấy có ông nào kiểu book game hay sao á rôn gì mà toàn rồng ba thì chơi cái gì anh em tú sinh năm bao nhiêu em tú sinh năm à, chín chín nhá mọi người ơi lá chắn tầm xa với cả khiên cổ ngữ à thật ra đồ này đánh pháp sư cũng khá là ngon lấy khiên cổ ngữ à mọi người hay là lấy đồ lấy đồ thì nó hên xui nhở còn lấy lá chắn thì nói chung là cũng được nhưng mà mình nghĩ là lấy khiên đi cơ bản là mình nhiều đồ phép quá không phải mình nhiều đồ phép nhưng mà ý là đồ mình thiên hướng phép á mình nghĩ là lấy khiên cổ ngữ đánh được đánh một chút gọi là pháp sư đi nhưng mà lại ra con uy lao hai à uy lao hai thì cho vào vậy hai sao thì cứ cho vào vậy nếu bây giờ vội luôn thì có cái clip phép này hello nguyễn xuân nhá anh tú cần tìm người đánh cặp đôi hàn cảnh à có đâu anh tú cần đâu vui vẻ một chút thôi hâm à <laughs> cần người đi hy vọng ngoài ra được cho mình thêm một con pháp sư gì nữa đi nhờ hoặc là cho mình một con uh, mazaha đi mazaha cầm đồ cho nhiều đam chắc là mình lắp grip phép luôn á trận này thì bài mình cũng khá là ok nè có hai sao nè có các thứ nè ui ta lông hai á nhưng mà thôi nhá ta lông hai cơ bản là cũng chả để làm gì cả bịp nhờ từ từ nhá trận này ra hơi nhiều ta lông ấy anh em ạ nhưng mà form như vậy mình đép khéo luôn đấy nhá à quên mình đép được ngon luôn đấy nhá mình gấp đồ đấy anh em ơi tí nữa mà mình lên được con là gì nhở tí nữa mà mình lên được con brand hai nó thì binh luôn đấy chứ lạch bùng binh luôn á đó em chỉ à cái bài rác đó đó à. nhưng mà cái đấy là lỗi hay là do nó là cơ chế như vậy mọi người mình nghĩ là lỗi thôi đúng không chứ làm gì có cái vụ mà kiểu cứ dôn không ngoài được tiền không ngoài được tướng nhở mình nghĩ là lỗi á hello tuấn anh nhá shop stream tới mười giờ đêm được không nè tí anh tú phải đi gọi là một chút chuyển đồ đã tuấn anh ơi tại vì hôm nay mà không chuyển đồ là mai đồ sẽ bị vứt ra khỏi à khỏi căn phòng ấy nên chắc là tí nữa anh cũng phải đi một chút chắc là lai đến năm giờ anh cũng sẽ đi ra ngoài cảm ơn tuấn anh sao nhá gan sapita nhà anh cảnh con tsunami à tsunami nhưng mà lại chưa lắp đồ đúng không chưa lắp cho mình là một cái quyền năng chắc là chưa muốn xuất bài đây ván này thì mình còn chưa chút được biến ui đột biến ấy à đột biến giảm năng lượng à đột biến giảm năng lượng mà nhà nào có ấn thì ngon chắc là cũng con này đi mọi người nhờ thôi mình nghĩ là bài mình mạnh rồi á mua ngoại binh vào nó cứ sao sao ấy chắc là mình không mua đâu nhá mình sẽ mua gọi là những cái con tướng để mà đép thôi bài mình nói chung là ra được con uh, brand hai chắc là win chick luôn á khá là mạnh mua chó ghét đi tí nữa mà kiểu ra được uh, nhiều maza hai đánh đột biến được đột biến này khá là ngon á khá là ngon nhảy hello lê văn hùng nhá hello hello em nhá hoặc là la tới khi nào em cưới chồng cũng được à vậy chắc là anh phải la đến chết á chắc là em không cưới chồng nữa một chút đổi bên đi cho nó điêu nghệ anh em ạ con square này do có rep đầu game á thành ra là nghĩ là để nó ở giữa tanh đi cho con ilao gây đam cũng được con ilao bây giờ kiểu đam to lắm ilao hai nữa cho con square tanh một chút đi đột biến giảm mana cho zihin bắn liên tục á đột biến giảm mana đột biến giảm mana mình nghĩ là con gì nhỉ con ari là rác nhất rồi á con ari cầm đúng một cái đột biến thôi với cả một cái game súng nó kiểu gấp mấy chục lần con con ari bình thường á nó cứ bị rác rác kiểu gì á thì và mình cho cho dù là bán đi cũng không tiết tiền được đúng không nên chắc là thôi hai bốn sáu chín à phải bán con brand đi nữa mới đủ nhưng mà thôi chắc là mình không bán đâu con brand hai kiểu nó khép bọt hẳn á còn không ra trong túi con mazaha đây mazaha cầm đồ cho nó chiến chiến không ra à? toàn là ra cho mình là uy đấu sĩ à chắc là mình bán đi mình tích tiền đấy anh em ạ nếu mà lên cấp thì nói chung là cho thêm được một con brand nữa à nói chung là lên cấp thì cho thêm cho mình một con brand thì thêm một chút đam đúng không nhưng mà xa này trông ghê đấy nhà này à, nhà này thật ra là có cái tim băng thôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhưng mà chắc là mình không úp cấp đâu nhá mọi người cơ bản là form của mình chưa gọi là có gì lực lượng lắm ấy chắc là mình không úp cấp đâu mình đánh từ từ chậm chạp thôi gặp nhà raida hai à ui gặp nhà này thì chắc là mình thua á còn random là còn vô cực cho nhiều đam cơ mà vậy thì hơi khó cho em tú rồi đao này chắc là mình thua anh em ạ hello lê quang hưng nhá hôm qua được tú cầm ặc oai hẳn ra oai hẳn ra Ba vừa rồi mình brand hai là bú rồi từ từ nhá con sờ quen này hút máu được một Ui, sao nó không hồi phục nhá anh em nhờ mình sợ kéo chiếc con brand của mình là hết đam á cc hay uầy con brand hay nhá ném một phát nữa không ui hai hai hai hai hai win này đúng rùa em tú rùa các em tú rùa cái vì thì x linh à, sa sa cô gì đấy sa cô gì đấy binh ký gì đấy binh ký binh ký nói thế chết chết em tú nhá bậy bạ binh ký ơi em tú hôm qua gọi là một chút gọi là thức khuya nên thành ra là <tsk> nắm tin dạo một chút cho em tú xin nước mắt được không ê tính ra từ hôm qua đến giờ mình toàn nhặt được đồ gọi là đồ đồ đồ cần đấy mà còn nhiều tiền nữa cơ hôm qua còn nhặt được cả bốn tiền hôm mai nhặt được ba tiền mà bú nhờ rao đầu mà được nước mắt ba tiền trong khi đứng đầu à ui một game win trích vẽ đồ trắng hmm. hợp lý đấy nhở xong cái game này á mọi người ạ mình xin đính chính lại là xong cái game này rồi đấy mọi người ạ hai mươi tiền giàu chưa em tú hai mươi tiền win trích giàu chưa không giải cứu nữa hả anh tú à chắc là em tú đánh một trận đã mọi người ạ tại vì thường thường game đầu em tú hay đánh đích chính một, một chút trước á để kiểu tạo tạo cái sự tin tưởng cho mọi người á, xong rồi em tú sẽ đánh đánh đít mọi người sau nhá gì đấy gì đấy kéo kéo mấy con tướng này không được luôn anh em ạ nhà này à, muốn à quên năm năm chết à nhưng mà mình nghĩ là mình win được á nhà này chỉ có ra ra hai thôi đúng không con ren của mình nói chung là không bị cc là được ui ren hai nó chiến nó mạnh quá nhưng mà tự nhiên mình nhặt được blue á nhặt được blue ba tiền nữa cơ xong rồi mình tích được hai mươi tiền á cảm giác chơi game nó giàu nhở chơi game giàu nó sướng ông này chưa tích được cho mình mười tiền luôn á bán đi bán mấy con này đi bán đi tích tiền đấy ông nét heo này nay nhìn thấy người yêu tú xinh lắm anh em ơi á nữa nữa nữa người yêu ở đâu đấy đòn nữa đòn nữa đồn nữa đồn nữa đồn thế chết em tú em tú làm gì đã có người yêu làm gì đã có người yêu mà gọi là xinh mới chả đẹp bởi vì em quá xinh đẹp bây giờ mình gặp toàn là mấy nhà yếu ở dưới đúng không thành ra là mình chắc là mình win á ui win chắc luôn đấy anh em ạ cứ cảm giác mỗi mùa là ra út lại cho thêm mấy con năm vàng ba sao yếu bớt anh nhỉ trước chúng nó còn một cân ôn giờ mùa sáu với bảy gì giờ mùa sáu với bảy gì ui em cảm ơn anh phi nhá cảm ơn anh phi nhiều nhá em chào anh phi nhá gà à mới khoe cái ảnh gọi là bốn top một và bây giờ vẫn chê gà chị ơi cái làm tú phải làm một chút ờ, thêm á Ê, em tú đánh khi nào mà anh phi không chê gà nữa không em cảm ơn anh phi nhiều nhé, em Satita. nhưng mà từ từ nhá cứ cảm giác mỗi mùa là út lại có mấy con năm vàng ba sao yếu bớt anh nhỉ trước chúng nó còn một cân ôn được chứ giờ mùa sáu với bảy này thì khó cân à ừ. thì em tú nghĩ là nó phải cân bằng game đấy mọi người chứ bây giờ mà kiểu một con cân hết thì nó cũng hơi gì mặc dù là năm vàng thì nó có thể mạnh đấy nhưng mà em tú nghĩ là nó chỉ cân gọi là cân cân vừa vừa tương đối thôi nhưng mà thật ra là năm vàng mùa này cũng có mấy con mạnh mà như con Rary này mình thấy con Rary mạnh ấy chẳng qua là đầu mùa thì anh em chưa gọi là biết chơi ấy mấy cả có mùa kia là có con viago á thì hồi đầu cũng chưa biết chơi thì mình nghĩ là từ từ phải khám phá mới biết được sức mạnh của nó anh em ạ chứ bây giờ cơ bản là mình chơi không nhiều khi mình bui đồn chưa đúng nè mình mix hệ chưa đúng nè thì nó có thể yếu thôi nhưng mà mấy hôm này mình tìm hiểu hết rồi mình mò được hết á nhiều khi mấy con tướng nó lại mạnh anh em ạ anh tú bom một trăm saco á bom một trăm saco ở đâu đấy người yêu em tú ngoài buôn ma thuật à người yêu em tú ở sài gòn á lucian à lucian ghép ngon này nhưng mà bây giờ cơ bản là mình đang có con brand hai mình bán lắm nếu mà là brand một thì mình đổi đồ ngay á nhưng mà chắc là mình cứ kẹp lucian vào đép tạm nhá hay là mua mo lại nhờ anh em nhờ mua con mo lại thì tí nó đánh form ari băng đẻ cũng được nhưng mà mình đang muốn trận này đánh à, mình đang muốn trận này đánh gì ta đánh form thấp sư á tại vì mình có khiên cổ ngữ tí nó kiếm một con vách tanh là ok vậy thì đánh tới chết nè bình thường em đúng không bây giờ chắc là mình không úp cấp mọi người nhờ cơ bản là bây giờ mình úp cấp mình hết 16 tiền trong khi mình sẽ mất hai lợi tức cả à? mất hai lợi tức thì nói chung là chắc chắn là mình sẽ mạnh hơn rồi nhưng mà mình có nên ấp không không mình nghĩ là nên á tại vì anh cảnh mạnh lắm gặp anh cảnh mình thua đấy mình phải đấm anh cảnh mình phải đấm một cái đầu anh cảnh á phải đấm một cái đầu anh cảnh á ui nhà kia maza hai rồi ngon nhở anh chết luôn rồi đấy mình nghĩ là lên cấp đi đấm nhau một chút với anh cảnh đi nay tú giải cứu nút 12 điểm lên kim cương cái xong công khai người yêu đi à nữa nữa có người yêu đâu mà công khai nhưng mà giải cứu à để tí nữa tú vào nhá chứ bây giờ em tú đánh một trận trước mọi người tại vì mỗi lần mà mình vào vào ạ à, người khác mình phải biết là người ta có đang chơi không chứ không nhiều khi người ta đang chơi mình đít ra nó hơi kỳ em tú vẫn giải cứu gưa giải cứu chứ mọi người nhưng mà tại vì cơ bản là cuối mùa rồi thì cũng không không cần điểm nhiều á mình nghĩ là đánh đánh giữ ngày thôi với cả vào chơi cho đỡ đỡ buồn á tại vì bình thường mình cũng không làm gì thì mình vào chơi một tí cho nó đỡ đỡ buồn vì follow thôi cứ đòi đấm thôi <laughs> nữa nữa nữa anh cảnh có đâu bây giờ mình đã ba pháp sư ba công nghệ trông rất là đần nhở nhưng mà bây giờ cơ bản nó cũng chả cho con gì vào được cơ ờ thế với cay bán đi cũng chả thích tiền được bịt bởi vì em quá xinh đẹp quá đỗi yêu kiều xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chị em tìm em thì chỉ có em ở đây si mê anh nhường này gặp ai đây và giờ là ai đây gặp anh cảnh à anh cảnh thì vẫn cho mình là một con gọi là cassadin hai và một con red sai một thôi thì mình nghĩ là mình win được đấy chắc là em tú win đấy anh em ạ bà em tú mạnh quá em tú giành giải cứu ạc anh ạc của anh mới nhà ok nhanh anh hùng ơi từ từ nhá bà anh cảnh sao có vẻ châu châu vậy đột biến thì như là đột biến ờ, siêu nghệ anh em ạ nhưng mà con sở quên của mình mọi người thấy không hút một phát đầy máu luôn bịp chưa bịp chưa phải có một người mất chuỗi anh cảnh ơi phải có một người mất chuỗi anh cảnh bán con ari đi được không à quên đột biến ấy nhở quên mất đột biến giảm mana anh em ạ quên mất quên mất ờ đột biến giảm mana bảo sao anh cảnh giữ lại con ari nhở mình cứ tưởng là đột biến ấy cơ đột biến siêu công nghệ cơ tại vì thấy con deadside nó trâu trâu bùm chiến lợi phẩm với kẻ xoay bài tự động à xoay bài tự động bây giờ mình toàn là ba tiền á chiến lợi phẩm thì nói chung là chắc chắn là ngon rồi còn tụ điện thì không ngon lắm cơ bản là tanh của mình không có khỏe lắm ấy toàn là mới có một sao à chắc là mình lấy chiến lợi phẩm đó mọi người ơi làm thêm một chút gọi là ấy đi hồi phục đi ừ. bây giờ lên cấp thì cho con này vào thì bốn công nghệ à chả giải quyết vấn đề gì anh em nhở nhưng mà sao bài mình cứ gọi là nó không có ra cái form kiểu pháp sư hay là gì á mình khó chơi hơn hẳn luôn á như kiểu nó không ra được con mazaha này không ra được con swain hay là gì hết nó toàn ra ra mấy con tướng kiểu lạc lạc đề á thành ra là hơi khó nhở hmm. hơi lạc đề một chút nếu mà đao này win thì đao sau mình lên cấp mình cho dốc đồ vào nhá hách một chút tiền cũng được hoặc là mình lên cấp mình đốt một con vách bốn pháp sư bốn pháp sư ba dốc đồ nhà kỳ chắc là đánh ấy à dốc đồ luôn à gặp bài nhà này có khi mình thua đấy sao nhà đấy tự nhiên mạnh ấy nhở xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em nhưng chỉ có em ở đây xin mênh những này nhà này vách cả con vách này cầm đồ trong châu quá anh em ơi giống mình thua lắm sáu góc đồ đúng không con vách này mình sợ là không xuyên qua được nè à. không xuyên qua được thì mình không có chiến lợi phẩm được á thì nó cũng thế chắc là thua rồi anh em ạ nhà này còn sức sống mới các thứ nữa cơ mình không có hai sao bài mình không có hai sao Ui, còn không ghép được con nào cơ mà con vách cầm cái đồ này rác đấy ừ. gớp chè phải anh hề không anh à không nhá minh quân ơi xoay bài tự động cút đấy ừ, em tú đâu có con nào bốn tiền đâu với cả cơ bản là form này em tú đang đép được á xoay là cút thật đấy chứ anh tú tối qua giải cứu một game xong buồn ngủ luôn sủi luôn à ari thì đi à sao ari lại đi được lap em cùi quá phải xóa sừ lờ lờ luôn rồi à tính ra nhá mình xài điện thoại mỗi lần mà điện thoại mình kiểu bị yếu là mình toàn phải xóa không à từ từ nhá mình lấy đồ gì đấy mọi người một cái đai không một cái đai không một cái đai máu đi tí nữa làm quỷ thư hoặc là làm uh, hút bẫy hoặc là dây chuyền hoặc là dấp lửa nhá mình nghĩ là đai máu bốn tiền khá là ngon đấy cơ bản là một món bốn tiền thì mình lấy thôi còn ra vừa rồi mà đẹp nhất thì chắc là mình vẫn phải lấy khách hàng hiệu ứng á hmm, cảm giác tướng nó không ra pho phép sư cho mình á mình phải rôm một chút đó mọi người ơi bốn pháp sư này ok bốn pháp sư thì ok có nên đôn thêm một chút gọi là kiếm thêm tanh không nhở anh em nhở tanh của mình đang hơi yếu á bỏ lucian này đi nhá chắc là tầm này mình nghĩ là không cần dốc đồ nữa vậy thì bỏ con này đi như vậy đi như vậy đi tạm tạm như vậy đi mọi người ơi tạm tạm như vậy đi mình nghĩ là như vậy chắc là ổn rồi đấy nút hủy follow ở đâu vậy mọi người nhá sao vậy anh cảnh cảnh sao đấy anh tú tí đi đâu với đi anh tú tí đi đâu vậy cho đi với à tí nữa anh tú đi chuyển đồ mà tú đi chuyển đồ không anh ơi anh tú phải chuyển đồ ấy bị đuổi á bùm chắc là giữ hàn mò đi lên mò hai để cho vào tay cũng được mười bốn đao nữa à trông có vẻ hơi gần á được nửa chặng đường rồi và mình còn tám mươi bảy máu cơ khá là nhiều nhà anh cảnh ui mình nhìn cái này mình tưởng xẻng chứ năm đột biến à ngon nhờ ngon nhờ ngon chết rồi đấy anh tú dùng 13 pro max mà vẫn yếu à nữa nữa pro ba mười bốn pro à quên 13 pro max ở đâu đấy điện thoại gọi là bảy ghẻ ghẻ như này nhiều khi muốn tải tiktok về để mà xem một cái gì đấy cũng không tải được cơ mà mình có nên làm một cái vút bẫy luôn không mọi người nhở mình nghĩ là không đâu từ từ đi cơ bản là vút bẫy đánh với bọn pháp sư này không ngon lắm mình muốn đợi một cái kháng hiệu ứng hơn á tí nữa con vách của mình hàng trên không có kháng hiệu nó hơi tù nhưng mà nãy giờ nó không tự ra cho mình một con vách nào ấy thành ra nó cũng hơi hơi khoai ấy hơi khoai ấy nãy giờ mình không có dốc đồ ấy trận này mình có dốc đồ là tầm này mình 50 tiền đấy chứ giàu lắm luôn á nhưng mà không có dốc đồ anh em ạ nhưng mà được cái là bài mình cũng gọi là có form bình thường ép ép được, chẳng qua là nó hơi hơi nghèo so so với dự tính thôi nhà này à, chắc là mình thua á con go này lên 25 số thì giết được gì con ren này không có pháp sư cũng đần nữa cơ kiểu nó không không mạnh lắm á à quên không có gì là thanh lịch á nó ném ra được có một tia nó không mạnh lắm nghe tưởng đi chuyển giới à đi chuyển giới gì đấy sao lại đi chuyển giới ori với cả vách à vách mình có này nè hợp lý này vậy thì bây giờ mình thay vào luôn nhá mình thay vào coi như là mình ờ, mình bỏ bọn này ra để mình hack tiền lại luôn nhưng mà như vậy trông nó hơi yếu nhờ mình cần thêm đồ thủ anh em ạ mình cần thêm đồ thủ nhá cần thêm đồ thủ vì đẹp với cả một con pháp sư nữa nhờ một con ari nữa à một con ari nữa con ori này cũng ngon này kháng phép nè một cái kháng hiệu ứng nè hay nè một cái quỷ thư nè một cái biến pháp sư không wow một cái biến pháp sư à nói biến pháp sư là biến pháp sư thật ban cháu ghét cái gì đấy điên à từ nhá một cái kháng hiệu ứng trước này một cái quỷ thư thì không được một cái biến pháp sư rồi đúng không vậy thì một cái giáp máu một cái biến pháp sư cho con lulu một chút thật sư không một chút thật sư không không mình nghĩ là cho bọn này lên tanh đi cơ bản là mình có cái gì nhở vậy thì mình nên lắp cái cái biến pháp sư cho con này nhỉ anh em nhở vậy thôi mình nghĩ là để hai con này đi để hai con này đi cho nó gọi là cc á cũng khá là ngon á có chắc là mình lên tám nhá mình lên tám là mình roll anh em ạ tí nữa mình nghĩ là vách hai nữa với cả kiếm thêm một con ari nữa là bài mình đủ đam rồi dễ chưa nữa nữa dễ chưa gì đấy ờ ha đột biến nhở ừ ai da à, quên mất đấy quên mất đấy lỗi em tú ấy lỗi em tú ấy biến đột biến cũng được nhờ hợp lý hợp lý chuẩn chuẩn chuẩn nhưng mà thôi anh em ạ cơ bản là bây giờ người anh của mình đánh đột biến rồi từ từ nhá hai bốn sáu bảy à đấm anh huy bảy con hơi đau quá con lỗi với anh huy quá nhưng mà cơ bản là có một người anh của mình đánh ờ, đánh đột biến rồi anh em ơi nên thành ra là chắc là mình nhường á kiểu mình làm em mà mình hy sinh một chút cũng được nhưng mà chắc là mình à, lên cấp mình roll một tí nhá mọi người mình roll một chút kiếm à, con vách hai cái con này à hmm. ori hai cũng ngon đấy chứ còn ren ba à? hâm à mình cho này vào đã nè không mình nhét từ từ đã mình cần một con gì đó hai hơn á thì nó hợp lý hơn vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi con mà ren ba chắc chắn là tí nữa nó sẽ yếu rồi cơ bản là nó cũng chả có vip gì hết nên thành ra mình bỏ luôn nhá mình muốn tích tiền hơn á sau này mình nghĩ là mình thắng thôi mình lên đến vách hai đấy thì tầm này mình eco lại tiền được nè nhưng mà chưa ra được anh em ạ ok lại là người cắt xích anh cảnh à em tú hơi non nhỉ ừ, em tú em tú không có tính kiểu tính kỹ á nói chung là pha đấy mà đợi, đợi một cái đợi một cái gì nhở đợi một cái đột biến cũng ok nhưng mà trong trường hợp phải run con ấy nhá trong trường hợp phải run ra con uh, con ari với cả ron được form đột biến lại nhá có mua con này không mọi người mua con cá ở lại không con cá tầm này à con cá tầm này không có ấn pháp sư thì mình nghĩ là nó hơi khó nuốt đồ á nó hơi khó hack đồ chứ mà nó nuốt đồ ui nhà này kinh đấy ari hai luôn từ từ nhá lobby có một nhà mạnh rồi đấy thành ra là mình nghĩ là thôi không thèm ham con cá đâu tự nhiên tự nhiên có một nhà mạnh á thành ra là mình phải đánh gọi là ấy hơn á kỹ hơn á mình phải giữ máu á tí nó đẹp nhất là lấy thêm một cái thú tượng hoặc là một cái quyền năng hoặc là một cái giáp thiên thần nhưng mà mình nghĩ là thú tượng đi thú tượng cho con vách tanh hết ở trên nhá xong rồi mấy con ở dưới gọi là xả đam rồi được thì mình nghĩ là con ori pháp sư cũng có nhiều đam á cần win á em tú cần tròn tiền á cần á hai hai hai ori hai nè ori hai nè em tú ác quá có rồi người tú cần win á hai mươi tiền à chắc là về về đi chợ về mình vẫn phải zone vách hai anh em zone vách hai với cả quên hai với mo hai đi zone đủ ba con là mình à, mình eco lại nhá lại xẻng nữa hello em tú à hello minh vinh minh minh vũ anh nhá cứ dình anh cảnh mà đấm thôi à không hề đấm anh cảnh luôn á lại luôn cái ba mươi tiền như hôm qua đi anh nhá hôm qua tú lên chín thì còn nuôi được với cả hôm qua ranh thấp á thì em tú nuôi được chứ danh này sao em tú nuôi em tú cần một cái giáp gai hay là một cái ấy nhỉ mọi người nhờ không giáp gan tú nghĩ không ngon đâu rồi thú tượng đi em tú xin thú tượng vậy tú xin kiếm đi hai hai hai hai hai alpha không chết hai nhưng mà sau này hắc ra là con ari hai với cả form đẹp đấy tám mươi ba máu win trick nữa cơ ui tự ra vách hai à được tạm hay là mình eco lên cấp nhờ mọi người nhờ mình eco lên cấp được ấy chứ ôn tượng ở trên nên là thôi nhá chắc là mình để mo tanh đi còn nếu ví dụ ôn tượng đẹp thì mình cho sena vào nhưng mẫu hình tượng hơi xấu nói chung là mình cứ eco đến quái nhá cảm giác bài mình còn không đép được thì mình roll kiếm ari còn đép được thì mình sẽ trực tiếp tại vì các bạn là bây giờ lobby ai ai lobby bây giờ ai cũng kiểu update rồi ấy thành ra là mạnh lắm anh em ơi ra lõi trang bị đầy đủ thì đẹp mà ừ, ra lõi trang bị đầy đủ thì quá quá chuẩn luôn á cơ bản là bây giờ đồ tú đang chia chia ra nè ba con hết đồ khá là ngon còn không người ta cho em cứ một cái diệt đi một cái diệt đi đi đấm nhau với nhà này cũng được chứ bây giờ lấy vô cực hoặc là kiếm súng thì không ngon cơ bản có chiến lợi phẩm rồi lấy được cái diệt thì đẹp nhất giống con na ném một hồi chết con bren còn tú vậy con na điên à bùm đầu đấy đầu đấy con vách đồ đẹp quá thành ra là không đang con vách được anh em bạn châu á sức sống mới và trí tuệ với cả khai sáng à khai sáng thì ra là một hai ba bốn năm con à nhưng mà tầm này mình nghĩ là sắp nở trứng rồi khai sáng này không ngon sức sống mới hoặc là trí tuệ thôi mình nghĩ là đánh pháp sư thì lấy trí tuệ đi ra chiêu nhiều cho nó ok nhá cho nó hợp lý nè ari nè ari mình nghĩ là ngon hơn con ấy rồi đấy cơ bản con ari nó skill aoe nó sẽ ngon hơn con brand thôi mình muốn roll một chút kiếm ấy quá kiếm hai sao quá anh em ạ kiếm con này hoặc con này hai nè giữ máu một chút đi tại vì bây giờ mình đang có ba đôi á ok rồi được một con rồi thì thôi mình nghĩ là dừng lại nhá update được cái gì thì mình sẽ update thôi thiếu một con băng đảng nữa à tí nữa bỏ con này đi kẹp băng đảng vào cũng được kẹp băng đảng thì mình chắc là kẹp ram và cc anh em nhở hoặc là kẹp con uh, à, rai raira lấy chói chói em bằng cà vạt nãy làm cái ấn đột biến là bú rồi à nhưng mà em tú không tính được mọi người ơi cơ bản là đang đánh phong pháp sư ấy thành ra là em tú cũng không để ý lắm nếu mà kỹ hơn thì chắc có thể là đợi đợi cái ấn đột biến được nhưng mà đợi cái ấn đột biến thì nãy giờ mình lại không đép được nhiều máu như thế này nên thành ra là mình nghĩ là nó cũng năm mươi năm mươi à nhưng mà nhà này zin hai ghê đấy vừa nãy mình thấy con zin một mình giờ zin hai rồi bắn đau quá lõi đẹp đó đây là con zin hai kinh quá với cả mình mà đánh ari đột biến thì nhiều khi nhà này ari hai mình zone cũng khó này nên thành ra là nghĩ là năm mươi năm mươi nếu mà để lên đủ bài thì mình nghĩ là ari đột biến chắc chắn là mạnh hơn rồi ví dụ mà không lên được thì mình nghĩ là đánh pháp sư như vậy nè nó ổn áp hơn với cơ bản đấy mình đang đánh form pháp sư ấy nó hợp lý hơn chơi bài quên server server test đi anh á quên uh, ờ, dram dragon ý hả con quên đấy rác lắm mình không biết là mấy hôm nữa nó có cân bằng hay là nó sửa gì không nhưng mà mình cảm giác con quên đấy như một con năm tiền á nó cầm cuồng đao với quyền năng ấy. nó cứ đứng một chỗ nó quạt xong rồi kiểu <tsk> nó bị điên nó bị trâu á nó không khác gì con ke le ngày xưa năm tiền anh em ạ trông nó cứ rác rác kiểu gì á một cái diệt thật này một cái diệt là một cái quyền năng nhỉ anh em nhở mình nghĩ là diệt đi cơ bản là mình đang ari một đó thì mình muốn phun đam một chút với cả lấy trí tuệ siêu công nghệ thì mình chắc là cho con này để nó gọi là châu châu ở trên cũng được bây giờ ron à ron thì kiếm được ari hai với cả các thứ đúng không mình đợi xem đao sau nhá đao sau mà mình thua thì mình roll còn sắp renta ba gì đấy roll kinh rồi nhà này level tám nhà anh huy à không á mình nghĩ là mình phải roll đấy anh em ạ tại vì cơ bản là bây giờ lobby mạnh quá rồi mình không roll là mình chết á chắc là vẫn phải roll nhá nhưng mà đao sau roll anh em ơi chứ bây giờ lì cũng chả lì được đâu rồi mình cơ bản là ari một nhà này có con vi ngấy đấy đừng có chiến lợi phẩm nó phải giết được người cơ hai giết được một người nữa nè ok ok chắc là win rồi anh em ạ may quá con ari giết người được anh em ơi có thể là mình dồn ra một chút kiếm con băng đảng hay con uh, lulu cũng được để con lulu lại chả làm gì cả hello vt hello hạ văn thiên nhá hello anh nhá có a tốt được không vậy trận này mình nghĩ là vào top rồi chẳng qua là không top cao thôi mình nghĩ là mình vào top á cơ bản là ở trên có một nhà mạnh quá nè thành ra nhà này bây giờ cứ máy đẩy thôi thì mấy nhà này sẽ tự chết mình bây giờ còn năm mươi ba máu mà mọi người nếu mà lì nói chung là đánh top một được đúng không nếu mà lì đánh top một được thật ra là có muốn muốn một nhà bắt ari thành ra là mình nghĩ là rôn được mình thử rôn qua một chút nhá kiếm xem nó có gì hai sao không ori à Cram Victor từ từ nhá, ra được con Victor này anh em ạ nhưng mà cứ thay như vậy tạm đã nè thay như vậy tạm một rau đã nè ra được victor à vậy thì mình đánh tám pháp sư được đúng không tám pháp sư thì mình sẽ bỏ con uh, mo với cả con uh, mo với cả con uh, bram ra à hoặc là bỏ con ori với bram không mình nghĩ là để con mo lại ngon hơn à quên để con ori lại ngon hơn đấy nhầm vách ra chiêu được một lần nữa ui con vách của mình trâu đấy nhưng mà ari một chắc là vẫn <laughs> hello anh tú gà hello phan văn long nhá hello mọi người nhé, chúc mọi người một uh, buổi chiều thật là nhiều uh, sức khỏe nhé một tuần mới thật là nhiều niềm vui nói chung là thay lại map sư vào thì nó hơi mỏng ấy mình nghĩ là cần run thêm hai sao một chút đi rồi thay vào cũng được còn không bây giờ cơ bản là toàn một sao thay vào nó cũng thế à đấy ari hai này ok này còn có gì rút được hai nữa không maza hai không nói chung là giá pháp sư thì mạnh nhưng mà giá pháp sư thì mạnh thật nhưng mà nó có ra được chiêu không với cả mình có đủ tanh để gọi là bọn này ra chiêu không thật ra ra vừa rồi mình có thể lắp cái dép cho con victor cũng được nhưng mà mình đang muốn đi chợ ấy kiếm được một đồ nó thì ngon hơn chẳng hạn như bốc đồ hoặc là một cái gì nhở cái số zin hoặc là một cái đồ mana bất kỳ giao điện thì nó sẽ hợp lý hơn Ui, nhà anh cảnh ghê đấy con cào cào ghê đấy cào cào châu chấu của chúng tôi cào cào châu chấu của chúng tôi đấm yêu nha anh cảnh đấm yêu nhá game rác nè à, sao lại game rác của anh ấy sao lại game ôi bốc đồ thật này nói chuẩn chưa bốc đồ thật nhưng mà chắc là không tới lượt mình đâu thì mình sẽ nhặt một đồ gì cho victor nhở mình nghĩ là vút bẫy không phải là một sự lựa chọn tồi hoặc là một cái máy chiếu bàn tay nhỉ anh em nhở hay là bàn tay bàn tay mất rồi vậy thôi lấy lấy cái này đi lấy cái này đi ừ. sáu phép sư thôi anh á sáu phép sư thì nói chung là thiếu đam mình nghĩ là tám phép sư cũng được cơ bản là bây giờ mình dôn thêm hai sao ấy, chẳng hạn dôn con này hai này trông kiểu đội hình nó lực lực hơn một chút á bây giờ mình lì đi mình cũng muốn kẹp con siêu côn này vào quá nhưng mà bây giờ mà kẹp siêu côn thì phải đợi đến ba rau nhiều khi là một cái ấn pháp sư để mới kẹp được không thì thôi mình cứ để như vậy nhá tí nữa mình lên cấp tí nữa mình lên cấp thử mình lên cấp mình xem nó có ra được con siêu côn lại không mình nghĩ là ra chắc là tầm này mình eco nhở chả dôn gì cả lên chín nhá Realta hình như bị nép rồi hay sao thấy bây giờ yếu hơn hơn trước á thật ra là mình nghĩ không phải là do nép đâu chẳng qua là bây giờ nhiều nhà bắt thuật sư với cả máy móc á thành ra là cờ ly hơi nhanh thì con Realta nó bị yếu hơn thôi chứ mình nghĩ là thật ra là nép thì có một chút nhưng mà mình nghĩ là do thuật sư cao tơ á tại vì à, đầu cái meta mới này mình đánh bài Realta toàn áo tốt thuật sư nha bạn kiểu không xuyên qua được con mo á nó rác quá xong rồi con ori cứ tạo siêu á một hồi con siêu côn tự bóp chết à mà bây giờ nhá bài Reanta của anh em không có con uh, bài Reanta của anh em không có siêu cô thì không thể nào đánh mấy nhà Sivir được nhà ông hề này đi luôn mà hề chúng tôi ui em tú cảm ơn anh phi nhá chờ kèo con gấu ba sao hôm qua này làm tiếp kèo không bạn nè à. được anh phi ơi em tú cảm ơn anh phi nhiều nhá ba sao của con gấu ba sao ngày hôm qua là con gì nhở hôm qua là con cá mà anh phi hôm qua là con cá mà con cá chứ nhầm mà nhầm là phải ấy á nhầm là phải chuyển lại anh phi nhầm là phải <laughs> trứng còn đồ ánh sáng ừ, trứng còn đồ ánh sáng mọi người ạ tại vì trứng này là trứng cuối mà với cả hình như là có tháo đồ luôn nên là mình không sợ lắm nhà này ghê nhá nhà này có con di hin kinh quá anh em ạ nhưng mà tí nữa mình nghĩ là con victor của mình có con siêu côn búp vào chiêu ấy thì con victor của mình ra chiêu được thì nhà này chắc là chết hết nói chung là bài mình victor hai cũng là một cái thế lực gì đó đấy victor ra được chiêu à nhưng mà vẫn thua ghê nhở con gì này kinh nhở không sao không sao không sao vẫn lên chín được nhá mình nghĩ là bài mình top hai tại vì nhà này có con ari rác quá thành ra là mình nghĩ là mình top hai ui vuốt rồng ánh sáng là từ từ nhá ê đúng hai không thật ra là thật ra là vuốt à quên thật ra là máy chiếu thì đánh với nhà này không để làm gì cả cơ bản là đột biến kia đột biến giảm mana nên là cứ đột đột biến giảm mana nên là cái cái máy chiếu không để làm gì nhưng mà cái bút rồng thì ngon thật cho con này ông ta cô cho con vách đi vậy thì mình sẽ đập cái này đi nhá từ từ cái này thì cộng 15 năng lượng à không không để lại đi để lại đi mình nghĩ là cái đấy ngon đấy cái đấy ngon á sorry đập đi được này mình uh, roll một tí đã nhá mọi người ơi mình roll một con siêu côn đã đây rồi đột biến à đột biến thì mình nghĩ là không ngon nếu mà kẹp đột biến vào thì cũng ok chứ thôi lấy đột biến đi đột biến đi nếu mà muốn tốt một thì mình nghĩ là phải đột biến á hai kiếm cái gì đấy từ từ nhá mình chiếu các anh em ạ chiếu cái chiếu cái chiếu cái quỷ thư à hợp lý nhờ vậy tí nữa mình cho con ari gọi là đột biến này từ từ nếu mà đột biến thì mình phải bỏ con ori đi đúng không tại vì đánh với nhà này ori cũng chả làm gì cả con victor mình không ra chiêu được anh em ơi ôi nhưng mà win này từ từ nhá win này win này win này học giả học giả làm gì đâu mọi người em đúng là không cần học giả đâu muốn đánh với nhà kia thì mình phải cần một biến á đây rồi Let's go in dawn and die, I'm born golden night and lie. Don't need me, go this nhà kia để mình chiếu luôn nào blue cho con nào anh em nhờ để mình xem con nào ra mana trước nhá mình nghĩ là quy được nhà này ấy, thành ra là chưa lắp đồ đâu mình đang muốn đợi gọi, gọi là con nào hai sao trước ấy, thì mình sẽ cho đồ đến đấy nó hợp lý hơn nhớ anh em nhờ hợp lý không chẳng hạn như con ari hai à, quên con victor hai thì mình cho đồ victor còn con kia hai thì mình cho đồ con kia hai nói chung là bình thường mình xài tiền rất là chậm á kiểu mình muốn gọi là ổn định form bài trước mà mình mới xài tiền anh em ạ thành ra là <laughs> em tú đánh bằng cái não á đánh bằng cái não á thật ra là bây giờ cho con này vào thì cũng có ấy thôi cũng có học giả thôi đúng không nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu có cái đột biến nó giảm mana với cả có cái trí tuệ rồi á thành ra là cho con cây xa vào thì nó ra đam được nếu mà ví dụ con cây xa không ra được chiêu thì mình sẽ đổi sau nhá ui bỏ victor luôn bỏ victor luôn victor cầm xẻng à có biến được cái gì không biến thanh lịch à chả làm gì cả lấy thêm đồ gì không đồ gì ngon không cuồng đao không cuồng đao ra chiêu hay là máy chiếu tiếp máy chiếu đi mình nghĩ là phun chiếu đi máy chiếu chiếu con cai sao cũng được này anh em ạ con cai sao con siêu cô nó mình là chiếu cũng ok nhá mình bỏ victor rồi lỗi mình quá tập trung nhá chuyên chú nhá chuyên chú nhá phải chuyên chú anh em ạ phải chuyên chú game này á con xin đích này chắc là không ra chiêu được thì thôi khỏi cần cũng được ari nữa à? ari làm gì chúng ta bây giờ cho con mazaha cầm máy chiếu thì mình có ấy luôn cho con arui nói chung là có cái gì nhở cho con arui thì có cái gì ta à quên cho con maza hai thì nó có cái trí tuệ luôn Ui. con arui của ông tú được việc chưa một cầu úp siêu ngày nhưng mà đấm nhà này bao giờ mới chết vậy cái ông này nhiều máu thế đấm ba ngày ba đêm à từ từ nhá cái ông này hơi nhiều máu anh em ạ anh tú mười điểm mà hi anh tú và hello khang trần nhá em tú đánh hay thế có đâu có đâu mọi người có hay đâu em tú đánh gà em tú đánh gà mà đỏ được cái gà mà đỏ bây giờ nhà người ta cần cái gì không bây giờ bà người ta hiện tại là con cái chê đang bị thừa này mình nghĩ là xếp con ari thấp thôi cũng được không cần phải xếp cao quá đâu xếp con ari thấp ấy thì nó đỡ bị ấy nha em ạ nó đỡ bị gì nhở nó đỡ bị uh, nó đỡ bị gì ta đỡ bị kiểu dính chiều của Nari ấy thì con Sico nó không búp anh em ơi. Thì ok. Với cả để tim chéo chéo như vậy nè, con Nari cầu không không có chính dính nhiều con á thì nghĩ là thành công còn ví dụ mà anh em để cùng góc ấy thì nó cc à quên nó nó cầu cũng hết á thì nó hơi nguy hiểm anh em ạ thấy chưa phải lấy đột biến mới win được nhà này em tú cao tờ thấy chưa <laughs> quyền trượng luôn à quyền trượng chắc là mình cho con nào anh em quyền trượng bây giờ con nào nhiều đam đây mazaha nhiều đam hơn con victor nhá thành ra là mình cho quyền trượng cho con mazaha được ấy chứ chứ không phải là anh em cứ nghĩ là cứ con victor là cho đồ đúng nhá mình nghĩ là cho đồ cho con uh, ờ, mazaha nó hợp lý hơn nè trong trường hợp này con mazaha của anh em nhiều đam hơn đúng không hợp lý không anh tú bú và hello duy trương nhá hello fan trọng nhân nha dễ chưa có dễ đâu thì mọi người ai xem ở trên live cho mình xin một like nha thank you anh em nhiều nhá mọi người giúp ui ban galio điên à hay là mình kẹp galio không bỏ chút pháp sư ra kẹp galio không hợp lý nhờ thôi hợp lý gì đấy giờ là con vách ba nữa thì bú zinix hai à zinix hai cũng chả làm gì đâu anh em ạ zone nó còn sửa quên à quên con vách ờ, uh, hoặc là con victor nhá nhà này ba chiếu lận á kinh á mình nghĩ là con victor của mình chưa ra chiêu đâu thành ra là thôi chắc là bán vách đi anh em nhờ vách cảm giác zone không ra được á hoặc là bán một con mazaha đi nói chung là bài mình victor 2 nữa là được với cả cơ bản là mình xếp con siêu ở dưới ấy, không bị chết anh em ạ được chưa em túi cao tờ pha đấy mà lấy học giả là túi thua đấy thật cái đột biến giảm mana này rác lắm thành ra là mình nghĩ là mình chỉ cần kẹp một con đột biến vào là là mình đủ mà cơ bản là mình có con gì nhở cơ bản là mình có mazaha với cả giờ mình lấy một ấn thì coi như là mình chỉ kẹp một con thôi Ui, 1400 tròn luôn. Quả vỡ dòng ánh sáng ngon quá, hợp lý rồi đấy. Quả vỡ dòng ánh sáng thật ra là cũng ngon nhưng mà cái chiếu cũng ngon. Cái chiếu thì cơ bản là nó tăng mana khởi đầu cho team mình ấy, cũng khá là ok. Với cả cơ bản là em Tú dùng cái này ấy. <laughs> Nói chứ em Tú hên đấy mọi người ạ. <coughs> Cảm ơn Trúc Quỳnh nhá. Hello Trúc Quỳnh nhá. Anh hay nha, có đâu anh đùa, anh đùa lâu lắm anh chưa đánh trận mết nào mà hồi nãy em tú mới xem anh biu đánh một trận gọi là gọi là trận thuật sư vệ sĩ đúng không khá là hay seraphin seraphine ờ, sena bram ờ, bram gì nhở leona với cả con ờ, morgana thôi chắc là bây giờ mình vào nick mọi người mình chơi nhá chứ bây giờ nick em tú thì đánh thoải mái quá nó kiểu cứ bị easy á cho làm tú vô nốt cái nick ai đi nick của ai đó đi <laughs> một cái tư tròn luôn nhìn đẹp nhở đấy là mình ít đánh cái bài phép sư ấy nhá chẳng qua là mình nghĩ là đánh chỉ cần dùng một chút gọi là trí tuệ siêu công nghệ ấy, <laughs> thì <laughs> nó sẽ ổn áp thôi tại vì bài phép sư là mình chơi ít lắm mình xếp nhiều khi nó còn bị kém nữa cơ nhưng mà phải chơi mới biết được anh em ạ phải chơi mới biết được phải là chơi mới biết được còn không chơi thì đi hôm qua là mình đang chơi nick của ai đấy nhờ hôm qua là mình đang chơi nick của minh quân thì phải để tú kiếm nick của minh quân đã để tú đánh nốt đã tại vì lỡ nhận rồi mà bây giờ cái nick ông ờ, minh quân này ấy quá heo lo quá thành ra là thôi em tú giúp nốt cho bạn lên được gọi là kim cương cho bạn vui cho bạn nó quà phần thưởng hi hi em tú cảm ơn khang trần nhá không chơi bb e, e à anh tú à anh tú không nhá anh tú chắc là tầm uh, khi nào mà còn ba bốn ngày cuối á anh tú mới chơi bbe thôi còn lại chắc là anh tú không chơi đâu anh tú nghĩ là khi nào ổn định thì anh tú chơi bây giờ chơi chẳng chẳng qua là qua thì tìm hiểu mặt tướng trước á làm quen mặt tướng trước thì nó ok hơn còn anh tú nghĩ là để mà chơi hạt đấy thì tầm ba bốn ngày cuối chơi cũng được game đó đồ anh đẹp lõi đẹp mới giấy được zone bảy tráng lãi à ừ, em tú thấy rồi nhưng mà lõi anh đẹp với cả đồ anh cũng ok chắc là mình đánh một trận cho đích này lên gọi là kim cương đã mọi người ạ phá ạc đại đế đi em tú mà ạc đại đế em tú đánh lên được thách đấu mà bây giờ cứ phá thôi phá phiếc thôi em tú ỏ ác vậy toàn đấm viewer á nữa luôn nữa không này đấm luôn á anh cảnh em tú không đấm nhá còn cái ông kỳ là tự lăn đã chết nhá ui <laughs> nhưng mà bài em hề mình tính ra thấy đang đẹp ấy một hồi sau không hiểu sao chết anh em ạ cơ bản là lúc sau mình có diệt thì nói chung là bài mình cao tơ được nhưng mà ý là bài của ông gf hề ấy lúc kia mình thấy anh nhiều máu chắc là thua thua mấy nhà kiểu <laughs> Thành giá là hơi hơi lon một chút. Ặc à, anh đi em Tú à? Vậy để em Tú đánh nốt ặc này lên kim cương đấy nhá. Em Tú xin nước mắt à? Thôi em Tú không đánh mết nữa đâu. Em Tú không đánh pháp sư nữa đâu. Chắc là em Tú đánh một trận đam đi. Làm một trận đột biến cũng được ấy chứ tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu tận cùng phục cuối cơn đau game nhái ff quá à, game gái free fire à nữa nữa nữa ông đánh gọi là tính ra là em hề các thứ thứ hai sao hết ở sáu mà vẫn cút nhở không biết là phải do lobby không hay là do cái gì nữa thua ông ari đột biến với ông jihin bên nhà ở ờ, ông jihin lấy mạnh thật cơ bản là ông jihin lấy mạnh ông jihin lấy ba đồ đẹp xong có bút bẫy nữa thành ra là coi như là bốn đồ rồi cũng khá là mạnh anh tú đánh olap đồ long đi à Olaf đồ long đi à. hôm nay mình có con một trận gớm chè đánh Olaf đồ long kiểu để tướng nó lên chết đấy một hồi lên bốn trăm đam anh em ạ trông sợ đấy cái game này bây giờ kiểu có nhiều cái rất là đáng sợ luôn á thật nhiều điều rất là đáng sợ đấy khi hai ma em hơi hơi em nói em sai tiếng đàn vậy lại gần hôn anh ờ, đi một cái sojin hoặc là một cái huyết kiếm mà u năng lượng xanh với cả hai ấn băng đảng à hai ấn băng đảng thì đánh ari ngon bây giờ là cái này là một trận nóc tơn không ê một trận nóc tunnel một trận nóc tunnel hay là một trận catlin không nhở anh em nhở một trận catlin nhở hello hello à hello lê đức duy nhá pha đấy nở trứng ngon hơn là bú rồi ra tim băng với chiếu ánh sáng nên thua ừ, nhưng mà là cái này đánh nóc tơn thì bây giờ nóc tơn đồ gì đấy thôi mình đang giải cứu thành ra là mình đánh nốt một trận cho nó xong đi rồi chạy cái chạy cái chạy cái mình đánh nốt một trận cho nó xong nhé mọi người đột biến này hơi cùi mình giải cứu nốt một trận đi nếu mà là trận này còn mười điểm lên thì mình đánh nóc tơn luôn tại vì nhiều khi top bốn thì cộng mười top ba nhiều khi heo elo cũng không cộng được mười hai đâu nên là thôi anh em ơi chắc cốp một tí đi morgana hai hai hai hay là một trận ac à mọi người nhở làm một trận ac a sủng không nói chung là mình có một con morgana rồi nên thành ra là mình khá là ok này à hi hi hi hi hi còn không thì nói chung là mình đép lên chín mình đánh gì cũng được bài mình đép lên chín được thoải mái bán con này đi này bài mình chắc chắn là đép lên chín được luôn Have you met my flea? hai đép lên chín nhỉ anh em nhỉ thôi chắc là mình không đánh ac đâu mình sẽ đánh một, một bài gì đó nhá ui nhà này ông lấy hai ấn băng đảng à một chút gọi là đồng đội à chắc là em tú tí nó đánh đánh ấy nhá đánh gori băng đảng các thứ nhá seraphim seraphủng đi làm một chút gọi là bài lầy lầy lầy lầy đi lầy lội đi một chút lầy lội đi lõi kim cương một bảy giờ đánh một ấn với một đồ ừ, em tú biết rồi khá là hay đấy như vậy thì uh, nó nó nó cũng được nói chung là mình nghĩ là mỗi mỗi lần uh, nói chung là mỗi gì nhở ý là kiểu mỗi mỗi mỗi mùa ấy thì mình nghĩ là một cái mới thì nó sẽ hay hơn thay vì là cứ cứ giống nhau hoài thì nó cũng chán á kiểu nó bị ngán ngẩm á em tú tặng anh cái người ủng hộ nhé em tặng anh tú cái người ủng hộ nhé cảm ơn minh quân <laughs> he he he cảm ơn minh quân nhiều mid fortune nào mid fortune thật ra cho con này vào cũng được này kiếm một chút công nghệ khá là hay này chắc là mình mua con midforter nhá nếu mà win anh em ạ tí nữa mình có con này hai với cả con midforter thì mình thay bọn à, bọn này cũng ok midforter ngầm cốc thì nó ngon hơn anh tú có con ari cầm diệt đúng cao tơ em luôn á cầm diệt thì nói gì nữa cao tơ siêu cao tơ rồi nhưng mà lúc đầu thì bài em mạnh mà bài khúc mid game em mạnh anh nghĩ chắc là do lõi em xấu à nhưng mà lõi cuối của em là gì ấy hề gói cuối của em là gì đấy ê con mo của mình không ra chiêu luôn nên chắc là mình thua đấy anh em ạ cái nhà này có vòng âm đầu game ấy có con cassadin hai ấy nó tanh hết luôn á công nhận là cái vòng âm đầu game nhiều đam thật à thua nhiều đấy à. thua như vậy thì ra mà lên chín thì trời đây là người ta còn chưa lắp đồ ấy nhá người ta còn gọi là yêu thương đấy đánh gọi là một chút yêu thương đấy một chút yêu thương đấy ừ, nhưng mà mình đang muốn úp cấp ấy cơ bản là mấy bọn này bán đi thì cũng tích tiền được thôi mua con này lại đi chắc là mình tích tiền đi à quên mình lên cấp nhá mình không tích tiền mua con này hay là một con này nhở hai con này thì có đôi khá là ngon nhưng mà mình muốn đợi dốc đồ hơn đấy anh em ạ mình muốn kiếm lại bọn dốc đồ ấy hack tiền đi sao anh tú thích ghép lốc với zekia sớm thế lắp cốc à cơ bản đây là một đồ kiểu đậu không thật ra là không phải là thích đâu nhưng mà kiểu đầu game có cái đồ gì gọi là tối ưu được thì em cũng nghĩ là tối ưu thôi còn re kia chắc chắn là bản này ngon nhưng món cái cốc này thì mình nghĩ là bình thường cái cốc này thì gọi là được gọi là đồ gọi là lắp được chứ còn để gọi là bơ bơ ai tầm thì mình nghĩ là chưa đâu thì cơ bản là lắp đồ thì mình sẽ giữ được máu thôi chứ bây giờ đợi đồ đẹp thì nhiều khi tí nữa ví dụ mà nó không ra những cái mảnh đồ mình cần á thì mình sẽ bị gọi là mất máu mất vừa không có đồ vừa mất máu á thì em tú nghĩ là lỗi chơi mỗi người một khác em tú kiểu bị quen lắp đồ sớm rồi á có nhiều người lắp đồ cục hơn anh em ạ mình đây là còn kiểu lắp gọi là chọn lọc ấy nhá có nhiều người có những những đồ kiểu là <laughs> siêu cùi luôn đấy nhưng so này lắp so ri các thứ sớm này nói chung là mấy đồ đấy không phải là siêu cùi nhưng mà ý là tầm khúc late game này coi như là mấy cái đồ đấy vứt đi luôn á nhưng mà có những người vẫn sẽ lắp thì họ sẽ đánh đổi thời gian đầu họ sẽ có máu tí nữa họ đồ xấu nhưng mà họ sẽ có máu nó sẽ có tiền đấy lấy con này cầm gậy à con này cầm gậy thì ngon thật đấy nhưng mà bây giờ con này cầm gậy thì lên hai à pha vừa rồi biết thế mình lấy cái kháng phép cũng được tí nữa mình đợi một cái mo một con mo gọi là cầm kháng hiệu ứng thì nó binh hơn lõi ba mảnh đồ thôi anh do lobby khỏe quá à, à mảnh đồ thôi thì đi năm băng đảng rồi đúng không mình nghĩ là cho năm băng đảng vào nhá như vậy nè hợp lý hơn á như vậy đi như vậy thì nói chung là không có ấy đúng không không có gì nhở không có gọi là công nghệ nhưng mà mình nghĩ là liên sản nó có đam hơn đấy khá là ok con mo tanh ở trên là coi như là thành công rồi tí nữa mình đợi một kiếm súng cho ari nhá hoặc là lấy ờ, thêm một đồ đam diệt gì cũng được nói chung là cứ đép anh em ạ tí nữa chắc là trận này mình sẽ đánh bảy băng đảng kẹp với mấy con gọi là năm tiền vào cũng được mấy con năm tiền thì nói chung là cứ bảy băng đảng thì cộng với cả team nhá thành ra là cả team ai cũng được cả khá là giống bài ngày xưa gọi là bài ờ, akali ấy akali băng đảng ấy xong rồi kẹp thêm năm tiền kẹp cái chê cái chủng vào cũng khá là hay con vách của em cũng tối ưu sớm quá nên đồ không đẹp lắm mà à thiếu cái kháng đúng không do em lắp dây chuyền giáp máu với cả cú tượng nói chung là đồ đấy thì đánh mid game khỏe nhưng mà về lết kiểu chỉ cần gặp một con ờ, về lết chỉ cần gọi là gặp một con gì nhở một con gì ta một con tam ken ở ờ, là đi đấy kiểu vậy bán cái này đi nếu một win được thì mua con này tại vì cơ bản là bây giờ form mình cũng gọi là đủ năm băng đảng rồi nên là không cần kẹp dốc đồ lắm mà bài mình hơi hơi ấy là hơi thiếu tanh á kiểu thông toàn một sao anh em ạ hơi thiếu tay một chút hơi thiếu tay một chút nhà này à, nhà này tiêu dùng thông minh à, chắc là đánh dốc đồ luôn à mọi người tiêu dùng thông minh đấy mình đánh một trận gọi là ọp á thì mình đánh một trận là tiêu dùng thông minh mười mười tám máu cấp bách đánh một chuyên mi anh em ạ tiêu dùng thông minh mình nghĩ là đánh bốn ba bốn tiền là hợp lý nhất á còn đánh mấy bài hai tiền nhiều khi đen nó trẻ ra xong một hồi nó lên cấp bảy mất á tỷ lệ nó khó lắm mình nghĩ là đánh tiêu dùng thông minh thì nên đánh mấy cái bài như kiểu là chuyên nè chuyên lucian hoặc là đánh mấy cái bài như kiểu là gp á thì nhiều khi mấy cái đồ đấy mình xoay qua được bọn bốn tiền nó dễ hơn đấy tận cùng ấy quên mua con sù quên rồi bảo mua con sù quên rồi không mua nhở lỗi tú á một cái dao điện không hay là một cái dây chuyền một cái dao điện thì đép khỏe hơn xong rồi bây giờ ra là một cái kiếm súng rồi cả một cái thủy thư nữa thì bài mình mắc binh luôn máy móc nhà phát minh thanh lịch với cả công nghệ hơi xấu nói chung là chắc là máy móc là đẹp nhất máy móc thì tí nữa mình kẹp con ori nhở thôi lấy máy móc đi hơi xấu một chút nhưng mà không sao nha bạn vẫn xài được vẫn chơi được Senna, à? Senna ngon nhở, hay làm trận Senna anh em nhở? Ờ, tính là đánh Senna được mà ta. Hay á, Senna được mà, Senna cũng xanh luôn nè, hợp lý chứ ui từ từ nhá Sena được á nhưng mà ô hình tượng ở đây à ô hình tượng ở đây chắc là thôi mình nghĩ là lấy vào để mà đép thôi ấy thì được lấy vào đép với nhá mọi người chắc là mình không chơi Sena đâu mình sẽ đánh một trận gì gì đó máy móc này cv à mình đang muốn đợi một cái gì nhở mình đang muốn đợi một cái ờ, kháng hiệu ứng hơn nên thành ra là chắc là mình chưa lắp đồ đâu gặp nhà này hai sao như vậy chắc là mình thua anh em ạ ui nhà này ông ra cái thanh lịch giống mình à băng đảng thanh lịch á nhà này đánh hay rồi đánh gọi là bờ đầu vui đấy kinh đấy nhà này kinh á bài mình nói chung là tí nó chắc là đánh ở bảy thôi tôn con ori các thứ thứ ari các thứ nữa chắc là trận này mình đánh ari á tí nữa kiếm cái kiếm súng với cả kiếm một cái kháng nữa là đẹp mình cần mỗi kháng trước nhá xong rồi lắp gì lắp đánh xoay quanh bọn thuật sư với cả bọn uh, băng đảng thôi Sivir luôn dễ chưa? Em Tú có chơi Sivir đâu mà dễ, em Tú có chơi Sivir đâu mà dễ. Chắc là mình eco nhá, cơ bản là mình thua rồi. Mình eco xuống lấy đồ cũng được. Tí nữa làm một cái khăn cho con mo trước rồi làm gì làm. Xong rồi chắc là mình zone bảy kiếm hai sao. chờ mời em Tú à. Hello em dự nhá, sao lại chửi em Tú vậy? Bảy băng đảng kẻ thuật sư à? Ok Tuấn Kiên ơi. Sivir băng đảng đi cái gì đấy mọi người có hiểu cái cơ chế của băng đảng là gì không đấy băng đảng nói chung là nó chỉ tăng gọi là giáp và kháng phép và gọi là hồi phục thôi mà bây giờ con Sivir băng đảng này nó cũng chỉ gọi là tăng thêm mấy cái đấy thì mình nghĩ là không có ảnh hưởng gì đến đam của nó ấy. nó hơi cùi các bạn nhà này hai ke với cả một cái gọi là vô cực cả à, đánh gì người ta mình nghĩ là chắc là đánh đỡ vần đỡ vần thì là đẹp nhất đấy còn không biết là ông này cái gì ra chiêu được một lần nữa không đỡ đỡ không hay ok mình lưu cũng được mình lưu mình xuống lấy đồ cũng được nhưng mà thật ra là không win được đâu con ta lông này bị điên anh em ạ bản sau con ta lông ấy nhưng mà mình thấy con ta lông bản sau nó cứ sao sao ấy chả thích lắm hoặc là do mình chưa có cách biết cách vui chuẩn á bàn tất phi vụ à không ngon sức sống mới chắc chắn là ngon luôn đánh bộ này sức sống mới chắc là chắn là ngon nhưng mà mình nghĩ là mình cần thêm đồ á bây giờ ra đồ đam thì mình lắp cho con sena được ra đồ phép thì lắp cho con Ari được ra đồ tanh thì lắp cho bọn kia được tại vì mình nghĩ là tí nữa mình sẽ đủ hồi phục rồi nhở hợp lý không đấy ra kia hợp lý luôn này ngon chết luôn đấy quá ngon luôn đấy ra kia quá ngon luôn á mua lại con này đi cho này vào thêm có thêm đam nhá còn không thì như vậy cũng được cho con này lên ở trên tanh cùng cho nó đỡ mình sẽ lên cấp thôi mình lên cấp dần dần mình cho tướng vào thôi đang thua nên là mình cứ tà tà nhá thì chắc là mình lấy cái kháng trước rồi làm gì làm cv băng đảng thì đi cơ bản cv băng đảng nó không có có thêm đam hay là gì nó phế nhà này hai mươi móc à vậy đi nhiều khi đau sau về mình phải lên bảy luôn á mình lên bảy mình kiếm gọi là bọn mo cái thứ hai sao chứ nhá không thật ra trận này mình đang còn nhiều máu nên là không cần phải lên vội lắm nếu mà tầm này mình kiểu còn khoảng ba à, khoảng còn khoảng năm mươi sáu mươi máu thì nghĩ là phải lên bảy luôn á thì mình mới đép được còn tầm này mình bảy mươi sáu máu thì mình nghĩ là thôi để rau rau rau gì nhỉ rau sói xong rồi lên anh em ạ bài mình toàn một sao nhưng mà được cái là đồ nó cũng gọi là lắp được ấy nên là đép được anh em ơi đồ bổ trợ khá là nhiều sáu mươi sáu máu à thua hai rau nữa còn khoảng bốn chục máu bách là đẹp nhá bốn chục máu bách là đẹp ari cầm găng à ari bốc đồ à từ từ nhá mình lại không có đồ kia cơ mình lại không có đồ gọi là kháng hiệu ứng cơ thành ra là chắc mình phải lấy cái gậy á gậy thì nói chung là có kiếm súng hoặc là quỷ thư nhưng mà mất rồi à phải lấy con ari cầm găng à nhưng mà vẫn phải lấy á tại vì cơ bản là con ari bây giờ về thì mình có bảy băng đảng luôn cũng được hợp lý bảy băng đảng luôn cũng ok nhưng mà bảy băng đảng phải lên cấp à phải lên bảy mới được à phải lên bảy với bảy băng đảng được à di hin à này Jihin băng đảng này ôi Jihin vô cùng xanh này được cái chứ ê từ từ nhá con Jihin này lo được này hay á Jihin này tự nhiên nhìn ra lại ngon này anh em ạ Jihin ngon chết rồi đấy ô ổn tượng trên đây cơ bản là mình chưa dùng nên là thôi Jihin còn có máy móc nữa cơ ờ cho lulu đi nhưng mà nếu mà đánh zin phải ra mới cung trước nhá mình cần cái cung xanh trước á không cung xanh lắm cũng cực đuối lắm nhà này nổ hũ luôn đúng không đẹp được con nữa ui không được con nữa nhở được con nữa thì đẹp hơn mình nghĩ trận này không còn đánh nhiều thần tượng đâu cơ bản là ô thần tượng ở trên xấu á trẻ con nào dùng được nên là đánh xoay quanh gọi là thuật sư với bong đèn với cả di thôi là đẹp vệ sĩ vệ sủng nữa là được là ok renata renata chắc là thôi anh em nhở renata cơ bản cũng không có đồ ấy thôi đi một rau nữa mình khoảng còn tầm bốn mươi máu bách là đẹp này vừa đẹp luôn á vừa khít luôn á khít khít nhà này nhà này ông ari này ơ cái huy hiệu của em đâu rồi ở à? đây đây đây huy hiệu của em đây minh quân nhà này lắp chiếu luôn rồi à à chắc là trang bị người ta cho em ạ con mo của mình bây giờ chưa có đồ ấy con grenade ném một phát chết luôn cả tim mình á hả từ từ nhá ra này hơi đau anh em ạ nhưng mà cơ bản là bài mình cũng toàn một sao à chả trách được à bốn mươi hai máu à con mo không kịp ra chiêu luôn phải cần mo hai á em tú cần mo hai á ori nè khá là hay seraphim luôn à seraphim nếu mà ra đồ phép thì mình bỏ zihin đi nhá mình cho con này vào cho con này vào thì nói chung là có thêm một sư xong rồi con này thay con này với con này vào đây là bảy băng đảng đúng không khá là hay để xem ra đồ gì với cả mình zone là gì mình chơi nhá seraphim nó muốn mua quá nhở bây giờ Nico à ui đồ này à chắc là phải đánh ấy rồi chắc là phải đánh di rồi đồ này chắc là phải đánh di rồi anh em ạ tôi một tí anh em ạ bây giờ muốn bỏ ấy vào băng đảng vào thì phải cho này vào bây giờ phải cho di gặp băng đảng à di gặp băng đảng tự nhiên mất một slot phế đấy nhở Kiểu Jihin các bạn là mình không muốn nó cầm đồ lắm á, tự nhiên bây giờ nó cầm đồ anh em ạ. Thôi cho nó cầm cũng được. Xanh đi. Jin cầm đồ bạn nó bị tù. Tí nữa bị mất một đồ á. Vẫn thua cơ ờ. Cơ bản là con ta lông ấy để vào mồm mình anh em ơi. Ai da đau quá đau quá mà không tí nữa cũng kẹp thêm thuật sư với cả kẹp thêm ấy cũng được kẹp bốn máy móc cũng được cơ bản là chưa có mo hai mình thì mình thích đánh kiểu nó lì lì một tí á kiếm con bờ ram theo con này nữa đúng không thì lấy được cái vô cực hoặc là lấy được cái ờ, vút bẫy khá là ngon không phải cần một cái ấy á phải cần một cái ờ, kháng ứng nhở quên mất như vậy đi bốn máy móc à cần thêm một con máy móc đúng không cần thêm một con máy móc bỏ con sena ra đúng không bỏ con sena ra là bốn máy móc hoặc là kẹp một con gì năm tiền nhá mình nghĩ là bỏ con sena đi cũng được cứ kẹp tạm bốn máy móc trước anh em ạ tí có gì ngon hơn thì mình kẹp sau nhá tại vì cơ bản mình nghĩ là bảy băng đảng là nó đủ trâu rồi á bây giờ mình kẹp thêm đam thôi kiếm mà đam tanh ổn hơn tanh mới ổn anh tú à ừ, em tú kiếm rồi á với cả cần thêm con mo hai nữa bài em tú ok nè nhưng mà ý là phí cái ấy quá phí cái băng đảng lắm con di quá kiểu nó bị mất một slot đồ á trong khi bảy băng đảng nó bước vào cả team cơ từ từ nhá tí nó kiếm con di mới cũng được đấy chứ bây giờ phải cần con mo hai đấy anh em ạ ac hai mo hai này ok con này à con này cũng ngon á nếu mà con này thì mình nghĩ là đánh năm xạ hơn bốn xạ đi bỏ này đi này vậy hợp lý không quá là hợp lý luôn đấy chứ như vậy đi như vậy thì mình lên cấp luôn cũng được mình nghe bảy băng đảng đủ trâu ấy đánh như vậy cũng được ấy tại cơ bản con con derry ngon quá nếu mà không ra derry thì mình không đánh bốn xạ đâu mà ra được con derry mình nghĩ là kẹp bốn xạ hợp lý này tí nhé làm một cái kháng cho con ấy nhá làm một cái kháng cho con à, gì nhở cho con mo nhá ok ok bây giờ kiếm một con ra mới xong rồi bán con ra đi cho đồ cho con di cũng được cho di cầm cái dao điện là được la đẹp la đẹp ai xe cầm cung à hay lấy một cái diệt đâu. xẻng thì chả biết được gì rồi mình nghĩ là lấy diệt đi full đam đi khỏi cần đồ mo nhá tí nữa kiếm đồ mo sau tầm này mình uh, kiếm đồ cho con di trước đi một cái diệt với cả một cái vút bẫy đi được còn không thì nói chung là cứ lắp cái diệt trước đã hay là vô cực với thông đạo nhở thôi mình nghĩ là diệt á diệt về lết game nó quan trọng hơn vô cực nhiều khi có mấy nhà giáp gai mệt lắm ta la ta ta ta ta như vậy à sao phút bảy à phút bảy cũng được nhưng mà từ từ đi tại vì tập này mình nghĩ là chưa thua vội đâu chưa thua vội tập này đâu nên là từ từ một tí cũng được kiểu không phải vội ấy mình nghĩ là chả thua đâu tí nữa mà kiểu ví dụ mà có đồ thêm thì mình lắp đồ khác một cái kháng cho mo chắc là mình nghĩ là vẫn ổn áp hơn hello minh phạm quang nhá ui hello mọi người từ kênh tv qua nha chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé em tú gì em tú băng đẻ ok buồn cái xa đi Rary nhiều đam nhờ Rary một kiểu không đồ á nó chỉ cần phụ đam mà nhiều ui pha vừa rồi mà mình chưa lắp đồ là lấy cái này ngon rồi từ từ nhá khai sáng phải giáp vị chế à giáp vị chế thì mấy con này không cần cầm đồ luôn đúng không nhờ mình chỉ có hai con này thôi à mà trang bị đầy đủ bây giờ mình lắp hết đồ rồi nó cũng không ngon nếu mà hack thì hack được mấy con này thôi à tính ra là cái này bỏ ra được thì binh luôn á ê hay là mình lấy trang bị đầy đủ ấy xong rồi mình bán mấy con này đi nhờ mình hack lại đồ không nghe nó có vẻ hợp lý đấy thật mình chơi zin hai thôi cũng được chứ bây giờ mấy cái này không ngon ê được đấy được đấy mình kiếm lại một con ấy đi một con gọi là zin hai đi hoặc là một con rai ra nhá đây con rai ra trước này tí nữa con này cầm băng đảng đúng không con này cầm băng đảng thì nói chung là cho nó một cái dao điện tí nó con đấy cầm băng đảng cho nó cầm cái dao điện kiếm lại được con di hai trước đã nhà này cũng di rồi kiếm được con di hai thì mình sẽ cho con di cầm hai đồ này con con gì nhở con Terry cầm một cái ấn băng đảng với cả một cái dao điện là coi như là hai con hack được đồ xong rồi tí nữa chia đồ cho mấy con cầm băng đảng với cả lắp đồ ở trên cho con mo nữa là đẹp nhưng mà tí nữa phải đi chuyển đồ không không thì line năm giờ rồi Mới đi live 5 giờ đi Mi hay Hay luôn ha Mi đi đi, Mi đi trốn Mi đi đi Trang bị đầy, đầy đủ rồi bán Zin Nhưng mà phải Zona Zin 2 đó mọi người ạ Zin một phế quá từ từ nhá nhưng mà nhiều nhà bắt Zihin quá giờ mình bán đi mà roll không ra thì mình cút luôn á một con không thật ra là mình bán đi thì con zin hack đồ nó vẫn ok thôi mình nghĩ là được á bán được á bán để con jerry với con này hack đồ luôn cơ bản là bây giờ hack được một hack được hai đồ á từ từ nhá đồ khá là ok nè đồ ổn nhá vậy thì mình bán luôn nhá mình tự tin donaji hai á mình à, lắp đồ trước nó tí nữa nó đỡ bị gọi là dối anh em ạ này như vậy đúng không kháng hiệu ứng này xong rồi bây giờ chia đồ để hack thêm này dây chuyền dây chuyền đi hay là giáp máu nhở nghĩ là dắt máu cũng được đấy hợp lý chưa nhiều đồ chưa bây giờ zin hai là bài mình đủ lên cấp rồi mà zin hai đâu thì mình chưa biết á hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi không nhưng mà thật ra nhiều nhà anh zin quá ego lại một rau đi nhưng mà mình nghĩ là hack nhiều đồ như vậy thì chắc là nó vẫn sẽ ổn hơn thôi hoặc là mình zone ra một con ấy hai nhá zone ra được một con di ra hai đi từ từ này mua con midfor đi tí nữa thay catlin không midfor hai thay catlin một không bài bình nói chung là siêu mạnh rồi hello thu trần nhá bán thì mới dôn được chứ à nhưng mà nhiều nhà đánh quá không biết là có dôn được không người ta cũng di hai nè người ta còn ôm thêm một con ở ngoài nữa cho chắc nè bốn con di rồi Gary à nhưng mà mình phải rôn á mình phải rôn kiếm con ấy hai cũng được con này hai hoặc là con này hai cũng được đây rồi ok rồi là con này thì nghĩ là lì lì lì cái mặt trâu mình ngựa một tí nhá lì cái mặt trâu đi nhà này có blitz nhà này từ từ nhá sao mỗi nhà kiểu để một con một bên ấy khó xếp nhở gặp này cái gì tim băng vào mồm mình là mình đi ấy chứ đùa đâu vậy đi nhà này không chiếu không chiếu được à mình nghĩ là mình ăn được ấy mình có diệt mà nhưng mà random ra đồ toàn là đồ xấu nè có mỗi con rary random một đồ đẹp còn lại random đồ toàn là đồ xấu kiểu đồ không ngon lắm á có rary ra được cái bàn tay thì ra chiêu sớm cũng được chắc là em tú win chứ em tú cần win á di hin có diệt nhá hai hai hai chắc là win mọi người ạ nãy giờ không xem anh la vui vẻ nhá em học đây à ok đó minh quân ơi bye bye em nhá đi chợ làm con jerry hai nữa thì bú nhà kia nổ hũ xong rồi vẫn chưa xoay kịp à nhà kia nổ hũ xong nhưng mà chưa xoay kịp đúng không vẫn để năm ngoại binh à xong bỏ bớt ngoại binh ra ta kiểu bị víu à víu víu à chắc là bị rối ấy. cơ bản là ngoại binh à hai ấn ngoại binh lận à hai ấn ngoại binh hiểu mày đi rồi ông này lên cấp à xong rồi có đủ tiền lên chín không vậy <laughs> ủa nhưng mà sao ông này bấm lên cấp xong rồi không lên vậy nó có thực sự là lên được không đấy nhà này để blitz bên đây đúng không để blitz bên kia thì nói chung là mình xếp góc vào cũng được mình nghĩ là người ta sẽ không đổi đâu đánh thanh thế này thì kiểu tự tin hơn xếp bài á bốn sạng mới đủ đam mà bạn ơi à thật ra là mình nghĩ là kẹp mà mấy con à, gì cũng được tại vì đánh bảy băng đảng thì mọi người có thể kẹp năm tiền hoặc là kẹp con gì tùy lobby chẳng hạn như kẹp thuật sư cũng được tại vì mình ra được con reari á thành ra là con reari là một con ngon quá nên là mình kẹp vào thôi đây là mình phải kẹp bốn xạ con reari là một con xạ thủ kiểu mình nghĩ là không cần đồ cũng được cơ bản nó chỉ cần được chơi thôi mọi người thấy không nó gọi là đâu cần cần cần nhiều quá nhiều đồ đâu nó bốn ngàn đam nè kiểu nó bị khác bọt so với những cái con còn lại á nên là mình kẹp thôi con này khá là ngon á thì mọi người ơi mọi người ai xem ở trên cho mình xin một like nhá, mọi người giúp tú gọi là một chút like với thì chúc mọi người có một tuần mới thật là thành công nhé jerry cầm cái này à nhưng mà bây giờ cơ bản là mình đang hack đồ á mình không muốn lấy đồ lắm lên con jerry hai cầm cái này thì mình vừa đồ xấu vừa không hack được đồ cơ nên chắc là thôi anh em ạ mình lấy đồ gì cho con ac được không hoặc là mình lấy giáp lửa lấy giáp lửa cũng được lấy giáp lửa nhá lấy giáp lửa cho con Darius đi xong rồi tí nữa mình hack được một đồ nữa là ok chứ bây giờ mà mình à, lấy cái kia về nó tù lắm mình nghĩ là mình lên chín mình có tiền thì mình roll ra được hai thôi em tú đánh hay thế cho anh xin năm chục được không à em tú không dám em tú sao mà hai bằng anh được lên cấp không lên cấp bây giờ chưa kẹp được con gì ngay lên cấp thì nói chung là kẹp được một con zin x vào à còn không thì để rao sau đi rao sau mình nghĩ là lên cấp thì nó nhiều tiền hơn nhá rao sau nhá mọi người rao sau đi gặp nhà này không có blitz nhà này cũng không có blitz nhà kia có lốc ở trên à từ từ nhá hai cái nhà đấy có cái lốc hơi ghê anh em ạ thật lắp chắc đuổi ra đi ớt đi nhà này đỡ vần hơi kinh ấy hơi chiến á với cả có galio anh em ạ cơ bản nó có galio á galio cc bên trái không cc bên này cũng đi rồi random mà được cái dây chuyền cũng khá là ngon nè nhưng mà chắc là mình nghĩ là mình vẫn thua á con đỡ vần còn có cái đồng hồ cát nữa cơ ui gì lực chưa xe bóc đúng là nhiều nhiều đam hơn hẳn anh em ạ khác bọt hẳn đam nó khác bọt hẳn đam nó khác bọt hẳn ừ. Bò. mình nghĩ là đao này lên luôn được lên luôn một chút đi giữ lại cái trích cho nó giàu biết là lên nó hơi vội đấy mà nghĩ là được lên giữ cái trích nhá mid for hai à ok eco tiền lại một chút nè nhà này không có bờ à có bờ lít à à mất rồi mất mất xe ke ra con gì rồi nhưng mà con gì của mình ra đung ra được cái kháng nhá khá là ngon nè không bị tim băng mình nghĩ là mình win được nhà này nhưng mà sau này eco đấm đau ấy nhở con eco đấm con gì của mình đau đấy mình để ý kiểu mỗi lần mà mình đánh cái bài gì á bị ôn eco xuống đấm mới đau vãi nhưng mà di hit bảy băng đảng kinh nhở hồi phục ghê đấy tanh gọi là con bờ răm mù tanh trâu nhất bọn bảy băng đảng này rét nhở hồi phục thì là con này hồi phục nhiều nhất không hồi phục thì chắc là con này nhiều nhất chẳng qua là con mon có tạo siêu thôi ui đồ kìa <laughs> hai đồ dc với cả máy chiếu cho con này luôn hợp lý chưa đồ như đồ anh em ạ chị ơi bà em túi chó đỏ em túi tự ái nhưng mà em túi đỏ đồ hai đồ dây si một cái máy chiếu nữa chứ đúng ối rồi ôi ấy trận này chắc là top một được nhà này cơ bản là không có loại né thì mình không sợ lắm nhưng mà nhà này có vega chưa chưa chưa có vega mà lên chín hả ghê vậy siêu côn à thôi nhá cơ bản là con à, dây xì của mình ra đúng một đồ đẹp quá thì chắc là mình kẹp dây xì cái xa berry hai với con này hai hồi nghĩ là xong rồi xong rồi đấy ok có con kia hai không không có nhà này với nhà này được chưa random thông đạo à random là quỷ thư à blue à huyết kiếm à mỗi con kia random mà đồ đẹp anh em ạ mỗi con gì random mà đồ đẹp mỗi con rary nữa nhưng mà bài mình kiểu nhiều đồ á mình nghĩ là đánh về lết á thì cái trang bị đầy đủ này chắc là một cái lõi kiểu ngon nhất rồi á cơ bản là nó đều hack cho mỗi con thêm một đồ á, nó bị nhiều quá trang bị đầy đủ mới đúng về lết đúng kinh á, nhưng mà phải làm sao gọi là được về lết nhá đúng nghĩa nó về lết thì anh em mới chơi được Sicon côn hai, thật ra có thể bỏ JC đi cũng được tại vì bài mình là một bài clear nhanh ấy, thì bỏ JC đi cho hai đồ này cho con xe cũng ok chả sao cả nhà này mình nghĩ là chiếu con Galio thôi là được rồi chả cần phải làm gì nhiều quá không có blitz thì mình xếp góc thôi nhưng bóng này để nguyên cho mình chiếu nguyên nhà luôn hả chắc là người ta không để ý anh em ạ để mình chiếu lên nhà xong rồi con Darion ngược góc như vậy nó bắn chết con đỡ vần đấy con dân bưng mà cả lốc à ảo nhau Chì. con Dari mạnh quá đấm đau chưa nhà dốc đồ win nhà đỡ vần này anh tú tối yêu ghê thế dân tung tám đồ ạ à, tối yêu chứ phải tối yêu chứ đánh cái lõi này là ông tú ờ, tối yêu thật ra đánh lõi này thì nó cũng hên xui nhưng mà bình thường thì phải đánh đép được cơ với lại nó lấy lõi này đủ cơ bản là về lết đấy chẳng hạn anh em gọi là đủ tự tin á thì người mới lấy còn không thì mình nghĩ là cũng chả cần tham cái lõi này quá đâu siêu ngon luôn đấy bà em tú siêu binh rồi đấy chắc là top một rồi mọi người ạ lô em tú và hello hải văn thiên nhá mình nghĩ là chiếu con vega thì đẹp hơn chiếu như vậy không đẹp lắm mình tính để con đeo đi vừa có với bọn mặt này nè nhưng mà ông này đổ mất nhiều anh em ạ lp phạm minh đức rồi ghê rồi ghê nhờ mình nhiều đam quá mình đánh nhiều đam quá con dai ra của mình thật ra là không có đam ấy chứ kinh nhở con ra của mình có đam mà nhưng mà là một ngàn bốn trăm đam á được chưa thì anh em nào đang xem trên like mình xin một like nha thank you anh em nhiều được chưa nhưng mà cũng cơ bản là chỉ là danh à, xong nhá xong một nick nhá gió mùa thu tú du nhung ngủ nhung ngủ rồi tú mút nữa nữa nữa nữa nữa điên nữa điên nữa mút cái gì đấy <laughs> nữa nữa dù mút cái gì đó thôi chắc là mình đánh một một trận nick mình nữa thôi mình à, ấy nhá mình đi công việc một chút tối mình la mọi người ạ tí nữa mình phải đi chuyển đồ một chút anh em ơi đi chuyển cái đồ cái bị đuổi rồi chung cư hết hợp đồng rồi phải chuyển đồ qua chỗ khác thôi Tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền. ten em tú đánh một trận nữa chắc là em tú chạy ấy ca tư à trận này là trận uh, vừa rồi là đánh bài gì nhỉ băng đạn băng đạn băng đạn nhưng mà lại không đánh bằng ac với cả ari à hạt đu đủ là hạt gì thế à hạt đu đủ là hạt đu đủ á hạt đu đủ là hạt của quả đu đủ á tối có like không hay sủi đấy à tối em like nhá anh hạ vân thiên ơi chắc là tối em like á giờ em like hai tiếng tối em like tầm ba tiếng nữa nhá hôm nay phải like năm tiếng á đừng vì anh mà khóc nước mắt em rơi đã quá nhiều タラタラタラタうんうんうん công ty vui thế được di chuyển đồ liên tục và có vui đâu di chuyển đồ mệt mà mọi người tính ra là mỗi lần mà kiểu chuyển đồ từ chỗ này qua chỗ khác ấy đấy là mình còn ít đấy kiểu có nhiều người còn nhiều cái đồ gọi là cá nhân hơn á mình thấy phức tạp vãi đây là mình có mỗi quần áo thôi á còn những kiểu nhiều người phải chuyển là kiểu cả bàn ghế này máy tính bàn này xong rồi đồ nấu ăn bát đũa rồi tùm la tùm lum á kệ xong rồi chổi cây lâu nhà thứ nói chung là nhiều á mình thấy kiểu nhiều người như vậy thì nó mệt hơn còn mình thì bình thường cơ bản là mình có mỗi đồ chả có gì cả sao nhung là có hạt đu đủ để mút dậy à ai cũng có mà ai cũng có mà đinh phương chắc là mình đánh nốt trận rồi té anh em ơi ơi ông ép hết đi hết buýt bên này mà xuống đại cao thủ ấy hả mình nhớ ông này đánh hay lắm mà ta ông này cơ bản là mùa nào mình cũng thấy một cái năm một cái sáu á nhưng mà chắc là mùa này không chơi hay là gì á nên xuống đại cao thủ Hà Thảo Linh kẻ tám lạng, TG danh BQ Hứa Văn Khánh. Ai cũng có là ai à thì à, ai cũng có cái hạt đu đủ á. Em tôi cũng có mà. <laughs> em tôi nhầm nhầm. Nhưng mà sao đau tai nhờ? Đeo có một chút mà đau tai đấy. Linh Phương hay hỏi nhờ. Linh Phương hay hỏi Kể từ 2014 đến nay chưa có đội Liên minh huyền thoại nào có thể lên ngôi giải quốc tế tại sân nhà. Em giờ không nóng tính nữa, em nóng hổi luôn được không? <laughs> em tú không có à? Có đâu, em tú không có á, Linh Phương. Em tú không có á. Em tú nô có á, nô no Z á. Vừa rồi mình lấy kiếm rồi đúng không? Chắc là trận này mình lấy dép đi nhở? Làm cái dép đi lấy đồ thủ trước đi trận kia thì mình lấy nước mắt trận này thì mình lấy ờ, à trận trước thì mình lấy kiếm trận này mình lấy dép nhé tính lấy cung mà nó xa quá anh em ơi tính lấy cung mà xa quá nên là thôi làm con giáp chiêu vậy là là như nào là hạt đu đủ là hạt gì á để để em tú hôm nào gặp em cũng chỉ cho nhá hạt đu đủ à, hạt đu đủ là hạt quả đu đủ quả đu đủ là quả màu đỏ nói chứ em tú không biết á em tú không biết hạt đu đủ là hạt gì á có giảm không hay mõm mà thật ra là em tú có biết là cái gì đâu anh cũng đau như em vậy thôi tình nào mà chẳng phai phôi đôi ta có duyên không phận anh ơi ui hỏng ui hỏng rồi đấy một cái dép mà nó ra một đống dép à hai cái dép lận nào trái tim thần tượng với cả chạm sửa chữa chạm sửa chữa thì mình <tsk> vừa rồi không mua di liền rồi à quên không mua con kia rồi nhưng mà chắc là vẫn phải lấy á không mua sinh nghịt anh em ạ mất không sinh nghịt một giờ vẫn phải lấy thôi cơ bản là có một con ấy khá là ngon có một con uh, di lần khá là ngon hai con bobby nè đao sau ra là cái ấn nhà phát minh đấy thì đẹp bú thế là mõm rồi à không hề mõm hai mươi tuổi mà không biết hạt đủ đủ là gì thế à gà thế à anh tú không biết á hai mươi ba tuổi á em tú hai ba mà hai ba mà tâm hồn như mười tám á khi em lớn là lãng man ngày ngày theo em sao? Bobby hai à? Tỷ lệ à? Không cần. Now we begin. Ngoại binh à? Tiến công hoặc sát thủ ngoài ngoại binh à? ngoại binh mọi người ạ chắc là đánh ngoại binh đi kiện gặp một chút đi ngoại binh thì phải úp cấp phải úp cấp lấy tỷ lệ tướng đúng không hai tích tiền hai tích tiền nhở tiền đi một chút tích tiền đi cho con uh, thật ra là cho con nào cũng chả đép được đâu bài người ta mạnh quá mà đồ mình xấu nhờ toàn là dép với cả kháng phép thôi anh em ơi lẽ mà lấy cái sức mạnh à, lấy mà lấy cái gì nhở lấy mà lấy cái à, sức sống mới là ok rồi linh phương mới mười bốn là hôm qua mới sinh nhật linh phương đúng không mới mười bốn à anh tú đánh tốt một hoài chán vậy á sao anh tú đánh trận này đánh không tốt một ui nhưng mà cái này ngon thế pha vừa rồi mà mình lấy tiến công là sát thủ là bú rồi cơ bản là mình mà không lấy mình mà không lấy mình mà không lấy ngoại binh thì anh em này <laughs> không có bản lĩnh các thứ pha vừa rồi mình mà lấy sát thủ à, lấy tiến công là bú rồi đấy chứ có thanh lịch hơi cùi thôi nhưng mà còn lại hai kia thì ok ý là đầu hai mà tâm hồn mười tám gì tâm hồn này chắc bảy tuổi là cùng mà sao tâm hồn bảy tuổi được nhật nhà này à thế là mình vẫn thua thôi nhờ mình đép được một lúc á chịu ê sao giống thu nguyên nhà vậy mỗi con còn một chút máu anh em ạ hồi nhiều quá nhưng mà đi chợ mình mới lấy nhá đi chợ mình mới lấy ngoại binh nhá bú cái gì ngoại binh em vào đai ở đây đây đây em tú lấy ngoại binh đây nhưng mà chắc là đi chợ mới có anh em ạ chưa có vậy thì tích tiền nhá cho con này vào win chúng ta nhà này cũng chưa có ngoại binh nè ngoại binh pháp sư nhà này thì lại đánh nhà phát minh mà lại có con ganh bật lanh hai à ngược đời nhở nhà này hai ấn chưa xài cơ ờ kiểu nó cứ bị ngược đời á mấy cái ông này đổi với nhau là hợp lý luôn đấy chứ cặp này này à, hy vọng là mình thua đi thua thì mình lấy ngoại binh nó dễ hơn chắc là thua được ấy cơ bản là nhà người ta có cái lõi kia đầu game mạnh lắm làm cái tốt một năm trăm sao đi con gà non anh bảy tuổi thôi à được cái tấn anh thua đây xin thua á xin được thua á xin được thua á cố lên lêu nè đánh đi ừ đánh đi không phải thua nguyên nhà hay là zone một chút đâu phải zone á lần zone á before này ui nhà này lấy rồi xẻng à xẻng thì cũng chả làm gì chắc là mình lấy cung anh em ạ cơ bản là xẻng mình cũng chả lắp được gì cung thì tí nữa làm quyền năng cũng được không có ngoại binh rồi có một nhà có thôi tính ra là ông này cũng đen đấy nhở kiểu không có ra được có ngoại binh nào giống mình á hay là mình đợi đi mình đợi eco đến rao ra ba chấm hai mình luôn năm ngoại binh luôn nhở chứ tầm này ba ngoại binh thì nó cũng không có để làm gì á tại vì bây giờ bà mình mà lên được mấy con này hai chắc là đép được một chút chứ nhở không muốn lên hai lắm á lên hai ví dụ của mình thua mình phải bán con này đi nhở. thôi nhá cơ bản đang thua chắc là mình không lên hai đâu mình đợi nhá mình đợi đến đau quái nhá đợi đến ba chấm hai đi đánh năm ngoại binh hẳn luôn cũng được chỉ có mỗi này là mình win được thôi còn lại là mình thua hết hy vọng là đừng gặp nhà ngoại binh gặp nhà ngoại binh mệt lắm ok kẻ tám lạng lên phần năm nè nhưng mà nhà này bốn vệ sĩ à bốn vệ sĩ cũng đép của con hẻo lắm trâu lắm trâu quá chú thu nguyên nhà đấy đau quá đau quá thua đau quá thua đau quá đây rồi ngoại binh đây rồi nhưng mà bây giờ mới có à nhưng mà vẫn phải dùng á vẫn phải dùng ngoại binh á bán hết đi để lại con sriu thôi đúng không bán hết đi để lại con sriu thôi để lại mỗi con Ezreal thôi à em tú cần thua á em tú không muốn đòn nhưng mà em tú cần thua á không có lu là em tú đi á phải lu một chút cậy chắc là con Ezreal của mình đép được một chết nữa cơ hợp lý nhờ Ezreal đép được không ta bắn đi bắn hai hai hai hai may quá lắm cái cung kịp anh em ạ nhưng mình phải cần thu á, mình không thua thì mệt lắm tí nữa mình sẽ đánh à, năm ngoại binh nhá sáu mươi hai máu à cần một cái gọi là ba mươi lăm máu cứu trợ đấy trận này nếu nhiều khi mà mình ra được form Realta thì mình bỏ luôn cái lõi này nhá coi như là chấp một cái lõi bạc đi coi như là ra được một cái sách ấn nhưng mà mình đập cái sách ấn ấy nó hơi cùi thì bỏ một cái lõi bạc nhá uy lao hai à, lên đi lobby mình nghĩ là khỏe khỏe khoắn á I go where the world leads. Đột biến tỷ lệ đánh. Nó bị khỏe hết á. ai trông ông à đêm dài thở thương. nước mắt à nước mắt đồ renta được ấy chứ giây phút em gặp anh là em biết em xin tình gậy này hợp lý đấy chứ đồ renta đấy chắc là mình bỏ bọn à, nhà phát minh đi nhá coi như là bỏ một lõi bạc đi chấp một lõi bạc đi chấp một cái lõi bạc mình nè cứ để lại đi chấp một cái lõi bạc là được hai con này khá là ok đấy lên cấp nhà này mạnh nhà này mạnh Ui, nhà này lên bảy hả? ông kia lên bảy làm gì vậy Ê, ông kia lên bảy luôn hả? Thật. Lên bảy chi má. Mình để như vậy đi dồn đam một con cũng được. Máy thế không gặp á. Ông lên bảy không sợ đấy. Nhà này chắc là mình thua. Lên bảy luôn anh em ạ. ba chấm một lên bảy cầm cái sổ nghèo. Kinh thật. Gặp này thì lại khó đép cơ. Và nay ném một phát nữa không? Ném một phát nữa không? Ừ hay ok cho bố chết nhẹ nhẹ tội nhẹ tội ngon đấy gặp so đi nhiều đấy giây phút em gặp anh là em biết em xin tình con này hai à cho vào đép nhá con này vào đép nhá hai gần na ngon hơn là con senna không cơ bản là senna nó cũng được senna thì hai thần tượng con gần na ra chiêu sớm còn hai gần na thì đam nó to hơn mình nghĩ là mình nghĩ là cho hai gần na vào dồn đam đi cũng được sức sống mới à level sáu sức sống mới mười tiền thì chắc là chắc là mình thua rồi nên là không cần gì cả đét được một chết không bắn được một chết nè à, ok ba mươi lăm máu đi thật ba mươi lăm máu để chú gọi là làm một chút năm ở binh nè chứ còn tầm này bỏ năm ở binh vào thì đau quá ba mươi lăm máu đẹp nhất xong rồi tí nữa phải chấp một cái lõi bạc nữa căng nhở nói chung là bài mình có thể lắp một cái quyền năng một cái quyền năng à luyện cung giành lại hết trận mới đấu trường hạng ruồi cái từ từ nhá lõi xấu đấy lõi mình hơi xấu anh em ơi giành lại hết trận chắc chắn là không ngon rồi luyện cung à luyện cung à giành lại hết trận đầu game mình đép ok chứ tầm này mình nghĩ là thôi nhá chắc là chả lấy đâu lấy luyện cung đi phế quá lõi hơi phế này đi quyền năng. còn nếu mà đánh cv hoặc là đỡ vần thì cuồng đao huyết kiếm cuồng đao huyết kiếm còn đánh Renta thì quyền năng nói chung là đợi đao này về mình xem có con gì ở chợ không nhá nếu mà có con gì ở chợ gọi là biến số ấy, thì mình sẽ đánh theo con đấy còn không thì mình rôn uh, thì mình chơi đấy giao sau về mình rôn anh em ạ gặp nhà này level bảy thu hơi đau này nhà này có Rary luôn là căng nhờ lõi đẹp đồ cũng gọi là ok họ có Rary luôn nhà này mình là top cao á có Nico nữa cơ cơ bản là họ có Nico á hai đét một set chết vào đau quá tú đau quá vi cầm kiếm mà chắc là mình phải lấy vi á còn lấy vi đi vi cầm kiếm mà quyền năng nỏ xét quyền năng nỏ xét cái dép này đi nữa là một cái đồ gì nữa cho con vi cũng được chứ hình như là vừa rồi mình có một mảnh đồ á khá là ngon á với cả zona gì hai sao về chơi nhá phải nấu á phải nấu sớm á bài mình đuối quá hơi phêu phêu anh em ạ tướng nó hơi sida một chút chắc là mình đánh đen ta luôn á tại vì mình đang rôn được khá là nhiều đấu sĩ mà mình rôn cảm giác không ra được bọn uh, à, cv hay là đỡ vần di hin á thành ra chắc là mình đánh đen ta á anh tú đừng top một nữa xem chán quá à. đây game này anh tú giống đi ở đây giống lắm giây phút em đuổi kiếm thì nó nói chung là cũng hơi cùi nhưng mà ta cũng chưa có nào cơ một cái bốc đồ à, một con bram với cả một cái bốc đồ à từ từ nhá mình roll đổi cái form một chút đã mọi người ạ Universe like Diamond Sea and Diamond in the Sky Kiếm con đột biến nữa V2 Let's get to the fun tạm tạm đi tạm tạm đi game này auto vi anh là giống lắm nhưng mà từ từ mọi người ạ có vi hai này ạ có con vi hai cũng đỡ đỡ được một chút nhưng mà mình chưa ra được con reanta nào cơ tất cả mình chưa có đồ reanta nữa hai đánh bằng kazik nhỉ anh em nhỉ nhưng mà kazik vừa rồi cho nó bốc đồ luôn trong đần đấy cho nó luôn cái bốc đồ trong nó hơi đần đập đó đây là cá chê đi cá chê thì cứu được em tú game này cá chê The Raven à? The Raven. The Raven. The Raven bây giờ cũng chả có đồ cơ, nãy có cùng đao với huyết kiếm mà bây giờ lắp hết đồ cho Vi rồi. Khó nhỉ? Xin ra. Không nhỉ? đồ này không chơi được thật kiếm mà diệt nó vi à nghe đần đấy quỷ thư chắc chắn là cho con renta rồi đúng không thành ra là giao điện đồ xấu nha anh em nhở đồ siêu xấu luôn á đồ phải gọi là siêu xấu cứ như vậy tạm đã đúng không một chút như vậy tạm đã vi gọi là đấm bốp đi tí nó làm một cái blue à nói chung là tí nó lấy quỷ thư trước nhá kiểu đồ ra đầu đồ tanh nhá trông nó hơi phèn nhưng mà tầm này mình đánh một con vi thôi cũng được thẩm cái diệt trông nó hơi ngố một tí hơi ngố một tí iz của em chè chấp quy à chăm 참 con cá 해야 돼 nhà mình cũng phải lên á mình lên dãy ruộng một tí nhá đờ đây vần cv à cv cũng chả có đồ cơ bò tót game này là game cv rồi game này là game severe rồi anh em ơi I can make a difference here. Into battle. Very sad. chân cái xe chắc là dễ được một chút đép đép được một chút nhưng mà chỉ cũng dừng lại là mức đép thôi đi chợ ấy vào nó có một cái gì đó gọi là biến số đi một cái xiềng cái xe chẳng hạn hoặc là muốn cái chê còn không biệt quỷ thư chứ quỷ thư có đau không ạ ngáp ấy nhở anh tú anh gặp đôi anh tú không nam ken cầm gậy victor cầm nước mắt chắc lấy tam ken á phải lấy tam ken mới bách được đấy anh em ạ húp húp nhá húp húp con tam ken này nó làm được việc cho mình vậy thì bây giờ con tam ken này cầm cái gậy bỏ được hai con này ra thì sáu đấu sĩ đúng không bỏ hai này ra sáu đấu sĩ xong rồi tí nữa kẹp bọn ấy vào à nếu mà renta với cả victor thì thay hai con này lo cho người thân khi rời xa ngôi nhà khả dích hai không trong tú xin khả dích hai đấy ven ta các bạn ven ta của mình không có đồ ấy, anh em ạ chưa có đồ nên là mình không có dám gọi là thay vào luôn á ui khả dích ra đôi mười lại bác ngon nhá hợp lý nè thì một cái con gì nhỉ con gieo đi bên kia điên á gieo đi vip thì phải mặc dù nó không có đam nhưng mà trông nó nhảy nhảy khó chịu nhở con cá của mình kìa nuốt được không nhưng mà nó có giáp thiên thần anh em ạ ai da không ngủ đam nhờ vậy mà không ngủ đam anh em ơi anh tú qua bbe đánh với chè cho tình cảm đi lên đi á nhưng mà anh tú chưa chưa vào bbe đấy chắc là mai á đang theo chào chẳng thấy yêu thần trí toàn chúa cay ba trang bị nhà máy tái chế à từ từ nhá nhà máy tái chế lấy là hai găng đấy hợp lý này à uầy từ từ nhá phải cần thế này ấy, anh em ạ gậy lại là dép và nhiều dép thế cày đấy đen ta hai này Có đi phép không? cơ bản là tí con chuyên này mình có thể bán đi được nên thành ra là mình lắp đồ nó tạm nhá tí nữa con chuyên này mình có thể bán được nên là mình lắp đạm một đồ một ra cho nó đồ đã xong rồi tí nữa mình bán đi sau tí nữa mình hốt ra được món quỷ thư đẹp nhưng mà cơ bản là cái gậy trong người ăn cá mình không thể bán cá được chứ nếu mà đẹp nhất thì rao sau ra cho mình một cái gọi là tháo đồ á thì mình có hốp hơn không thì em tú đi còn không thì bây giờ phải làm sao hay hay con cá hai ờ ê cá nút được một đồ không ụt được rồi nó tạo siêu rồi à. không đủ đam không đủ đam không đủ đam ui được ai được ai được ai hợp lý đấy ui thiếu đam kìa tí nữa thì đủ tí nữa thì đủ tí nữa thì đủ anh em ơi hmm. phi à. đa trong đây đúng không ra đồng một gậy đi mình lấy quỷ thư hoặc là ra một số mắt đi hoặc là ra một kiếm đừng ra cung hay là dép gì nhá đồ xấu quá lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức trời chết rồi mình đang tính tháo đồ ra mà mình không mua ăn tướng nào để tháo đồ rồi đồ xấu quá con vi của mình mà đổ qua được cái giáp gai không rồi lấy được cái đồ kia đây đúng binh luôn đấy victor không ra chiêu được cơ nhà này ghê đấy nhà nào đấy chắc là trận này em túi ao top rồi top tám luôn đấy đồ xấu quá victor hai vi nữa à vi nữa à Not words. I demand an entree ta ta ta ta ta, ta. Ừ. quả đấy mình có thể lắp ráp lửa nhỉ mình quên mất á lắp thú tượng hơi phế lắp ráp lửa chắc là ngon hơn yêu thương chi toàn chúa cay nhà này v hai luôn này v hai renta hai đồ đẹp hơn mình chắc là mình thua rồi Ui. cũng vào món vi mình kia năm con đi rồi anh em ạ bốn con hình như là chết rồi mà năm con này đi rồi âm hai ghê vãi thôi chắc là em tú ỏp đây mọi người bye bye mọi người nhá chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha em tú ỏp đi đi ra ngoài một tí đã tối em tú on sau bye bye mọi người nha